Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tăng bảo và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay mong học tương ưng tương ưng bộ sanh dứt tám đi ca giá bài nắng đi ghiêu mạng bằng đọc trúng tim đen kinh manat tháp thá manat thá xuất tăng chương 7 tương ưng bà la môn phẩm cư sĩ chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Như lưu Phật Thầy dạ. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Đức Tăng. Kính chào Hòa Thượng Trực Đẳng, Thượng tọa Minh Thành, Thượng tọa Đăng, Thượng tọa Hấp Tân. Vì Đức Thế Tôn một tối thượng y vương ngài trị căn bệnh của chúng sanh bằng nhiều cái thể thức khác nhau có khi thì ngài thuyết pháp cho họ nghe ở giác ngộ có khi lại phải dùng đến thần thông lực để họ thấy cái quy lực của ngài và họ được ẩm quá một kẻ kiêu mạn khâu trời bằng vung không có hiếu kính cha mẹ các bậc quân trưởng và thầy tổ muốn cái sự kêu bạn đó ông ta được mọi người biết đến với cái tên là Manatha Manathatha nhưng mà chúng ta là vị đức phật nói đúng tim đen mặc dầu ông ta im lặng và vì thế ông ta đã trở thành một đệ tử tại gia của đức phật không có những người cái này chúng ta có hai cái lợi ích cái lợi thứ nhất là chúng ta tăng trưởng niềm tin đối với đức phật khi chúng ta thấy ngài thật sự là tuyệt vời một bậc đạo sư tuyệt vời và cái lợi ích thứ hai nữa là chúng ta được nghe từng đoạn pháp nếu mà chúng ta khéo tác ý thì chúng ta sẽ lãnh hội được để đem lại nhiều lợi ích cho mình bây giờ thì à, trước hết xin mời cô tư nữ như pháp đọc cho bài kinh sau đó chúng ta sẽ cùng tịnh thượng tọa hợp đăng vị án sư ngày thứ tư hôm nay à, sẽ thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa này nam mô bổn thầy và dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đặt lễ, tri ân sao quá thi. Thuở ấy có bà la môn được gọi là Manat Thá Đá, ngạo mạn. Sống ở sao quá thi, người này không cung kính mẹ không cung kính cha không cung kính thầy không kính trọng anh cả lúc bấy giờ được thế tôn đang thuyết pháp với đông đảo thính chúng ngồi chung quanh bà la môn manathada khởi ý nghĩ sa môn gotama đang thuyết pháp với đông đảo thính chúng ngồi chung quanh ta hãy đi đến sa môn gotama nếu sa môn gotama nói chuyện với ta ta sẽ nói chuyện với Samon Gautama Nếu Samon Gautama không nói chuyện với ta Ta cũng sẽ không nói chuyện với Samon Gautama Bà La Môn đi đến Đức Thế Tôn Sau khi đến đứng một bên và im lặng Đức Thế Tôn không nói chuyện gì với bà La ấy Bà La Môn suy nghĩ Samon Gautama này không hiểu biết gì nên muốn bỏ về. Đức Thế Tôn với tâm mình biết được ý nghĩ của bà La Môn Manathada liền nói lên kệ ngôn kiêu mạn vốn không tốt người muốn điều lợi ích nên hướng đến mục đích đến vì thế phạm chí bà la môn manathada suy nghĩ sa môn gotama biết tâm tư của mình cúi đầu đảnh lễ chân thế tôn hôn chân thế tôn so chân thế tôn so chân đức thế tôn và nói tên của mình thưa tôn giả gotama con là manathaka thưa tôn giả gotama con là manathada đám đông hiện diện đấy làm kinh ngạc thật kỳ diệu bạch ngài thật kỳ diệu bạch ngài rồi đại chúng ấy tâm khởi lên kinh dị vi diệu thật là vi diệu thưa ngài thật là hiến hữu thưa ngài bà la môn manathara không cung kính mẹ không cung kính cha không cung kính thầy không kính trọng anh cả nay lại thể hiện sự cung kính tột độ với Gautama được Thế Tôn nói với bà Ba Môn Manathada Như vậy đã đủ rồi, hãy an tọa Do đâu ông có lòng tin tính thành đối với ta bà la môn manathada sau khi an tàu nói kệ ngôn với ai không nên kêu với ai nên kính trọng với ai nên lệ bái với ai nên cúng dường thế tôn với mẹ và với cha anh cả trưởng thượng thứ tư là thầy tổ không nên lòng cao ngạo nên lệ những vị ấy nên kính những vị ấy với tâm tư khiêm hạ là la hán vô thường tình tịch tịnh tịnh là vô nhiễm đã làm việc nên làm khi được nghe nói vậy bà la môn ma đắc manathada bạch thế tôn thật vi diệu thai tôn giả gô tâm hạ thật vi diệu thai tôn giả gô tâm hạ diệu pháp được tôn giả Gotama hiện bài như người dựng đứng những gì bị ngã xuống hơi bài những gì bị che kính chỉ đường cho kẻ lạc lối hai đem đàn sáng vào chỗ tối tăm dạ, con xin đọc lời câu này hai đem đèn sáng vào chỗ tâm tối để những ai có mắt thấy được con xin nương tựa đức thế tôn gotama xin nương tựa pháp xin nương tựa tỳ khu tăng mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung con trọn đời vi ngưỡng thích nghĩa theo sớ dạy bà la môn manathada nghĩ sa môn Gotama không hiểu biết gì hàm nghĩa là theo ông thì đức phật không biết sự cao quý của người sanh trong giai cấp bà la môn đây là một quan niệm rất phổ biến trong xã hội phân biệt giai cấp do dòng dõi thọ sanh. Sự thể hiện bằng cách đánh đẩy chân, hôn chân, so chân và nói tên của mình là biểu tỏ sự tôn kính cao nhất trong văn hóa Ấn Độ. Bài học hôm nay do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình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 Bà thể trong muôn nghìn nặng đức Nga Pháp vô viên mạng tục khai hoa Mong Ngài truyền Pháp đăng tòa chung sanh ít bụi mai mà đủ duyên Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ đó vương cao đó là mặt hồ a đó còn tận đai bụng nhớ chúng sanh căn trì tọ mờ khác nhau vì bi mạn ngưỡng cầu tể đồ a ngự thuyền từ cu khổ quận mê chúc duyên chúc phước bồ đề a chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm tham thiên vẫn vi trần phủ phục ngã lại thiệt tha đi đức sáng ngời và vương im lặng nhận lời về vườn lộc giá vì đời chuyển luân nga thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ liễu niết bàn vô khổ vô sanh thế gian tam bảo tụ thành a tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung rồi từ đó Phật dùng trọng pháp giống thâu tỉnh giấc mộng trường Dạy giàu năng cho tuyết xương Hoàng khai giao hóa mơ đường độ sinh Bởi cơ tính sự tình ngài trưởng Nga Đại Phạm Thiên Ngài được tăng dương Kinh thành dân cũng hoa hương Thinh Ngài thuyết Pháp nói đường tự bi Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh Nghiệp bận bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh rang não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều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 Và dạ, một lần nữa, con xin thay mặt đầu tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thường tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng về học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà. Dạ. Nam Mô Bích Tha Giá và dạ, con xin thay mặt đầu tràng thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng và dạ, một lần nữa con thấy sư đã trở lại đạo tràng và dạ, sư có nghe được âm thanh của con sư có thể cầm mít ra con kính nhân mít đến sư à Hello. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. À, thì bữa hôm nay mình học cái bài à, kinh à, trong kinh tương ân bộ Manatha Tatha là xuất tăng. Và trước khi bước vào buổi giảng thì à, con xin làm lễ Đức Tam Bảo. Con xin kính lãnh lễ ân Đức Phật Bảo, kính lãnh lễ ân Đức Pháp Bảo, kính lãnh lễ ân Đức Tăng Bảo, kính lãnh lễ Ngài Hòa Thượng Thầy Siêu, Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng, Ờ, thượng tọa pháp tân thượng tọa minh hạnh tệ tri thực tệ đức cùng chư tôn đức tăng kính chào với bài cô phụ nữ thường dạy phật tử thì ờ, cái bài học thì chúng ta được nghe đọc và cái lời dẫn nhập của ngài hòa thượng về sư phụ gì cũng đã nghe rồi thì ờ, chúng ta thấy rằng đối với cái vị bà la môn này đó, ngay cái kiếp hiện tại sanh ra ở trong một cái giai cấp bà la môn cao quý làm chưa có từng ờ, có cái sự suy nghĩ ờ, để biết rằng ở trong đời có những cái vị ờ, còn cao quý hơn nữa có những cái người còn cao quý hơn như là cha như là mẹ như là thầy tổ hay là như là huynh trưởng trừ khi nào những cái vị này được nghe được biết và được hiểu rằng có những vị cao thượng hơn đó là đức phật thì sẽ làm cho những cái vị này à, chấn động tâm tư thì à, chúng ta biết rằng à, ừ, cũng có nhiều vị đó ở trong cái giai cấp ừ, giai cấp đặc biệt hoặc ở trong cái đường tu tập đó, có một cái cách tu tương đối cũng đặc biệt thì những vị đó đó hay là những cái thành quả đặc biệt thì những vị đó cũng có những cái sự kiêu mạn chúng ta um, coi lại cái câu chuyện của Bam Uruwala Kassapa thì chúng ta thấy rằng á, vị này á, đi tu tập và cũng có độ chúng đông và cũng có một điều đặc biệt là à, vị này đã chinh phục được con à, con rắn phun lửa con rồng phun lửa và con rồng phun lửa này đó à, nếu ai vào trong đó nó sẽ phun chết nhưng mà riêng về cái vị này thì nó không phun à, thì chúng ta biết rằng á, những cái điều đó, đó cũng làm cho cái vị này tăng trưởng à, cái kiến chấp của mình cho rằng mình đã đạt được à, những cái gì tối thượng trong cuộc đời này nhưng mà đức phật thì ngài biết rằng à, rõ ràng cái vị này không có chính đắc cái gì hết à, và vị này được một cái duyên lành à, nào đó à, và cái sự hành trì à, mang lại cái kết quả à, cục nào đó chứ chưa hoàn toàn được giác ngộ giải thoát thì uh, chúng ta cũng thấy uh, như vậy thì ở trong đời có rất là nhiều những chúng sanh uh, ờ, họ có những sự kiên mạn ở trong cái um, cái xã hội trong cái giai cấp của mình trong kiến thức của mình trong tài sản của mình trong địa vị danh vọng của mình uh, hay là trong cái sự thông minh của mình thường thì quý vị biết rằng một người mà khi mà họ uh, họ tục sinh họ tục sinh họ có những cái điều Ờ, như là sắc đẹp ờ, hay là cái giọng nói thu hút lòng người hay là cái gương mặt ờ, mỹ mỹ miều hoặc là có ở trong những cái gia đình gia đình tác lỵ đại phú hay bà lâm môn đại phú là gia chủ đại phú đó thì những cái điều đó khi mà họ có như vậy đó thì họ luôn luôn họ kêu mạng kêu mạng về về sắc đẹp của mình hoặc là kêu mạng về cái giai cấp của mình kêu mạng về cái tài sản của mình đấy là kêu mạng về cái địa vị xã hội mình à, họ có rất là nhiều những cái mà khi mà họ có thì họ dính mắc vào đó họ có đó thì họ bị cột trói vào đó à, nên đó, bị bà la môn manathat tháp thá này đó à, ờ, manathat tháp thá này cũng như vậy thôi quý vị tại vì thường thì chúng ta biết rằng à, không có thể nào có một người nào mà thoát khỏi những cái kiến chấp này trừ những vị đó là những vị Phật uh, toàn giác hay là những vị Phật độc giác hay là những vị Phật kinh văn giác hay là những bậc uh, thánh hay là những người mà đã nghe được cái giáo pháp của bậc uh, giác ngộ và trọng tâm để tu tập để diệt trừ những cái cái cái, cái ngại chấp này cái kiến chấp này ừ. chỉ có những người uh, có cái sự tĩnh tâm đó thì họ mới thấy uh, cái sự khổ lụy của danh sắc này dù ở trong cái, cái giai cấp địa vị nào dù là chư thiên phạm thiên dù là chuyển lưng thánh vương dù là tiên chủ đế thích hoặc là dù là bà la môn đại phú gia chủ đại phú hay là um, sắc lị đại phú thì những cái người đó nó, họ sẽ hiểu được những cái gì mà đức phật ngày thuyết giảng về uh, những cái do cái sự tạo tác cái công đức phước báo của mình và mình sanh lên đó, mình có được những cái điều đó nhưng mà rồi những cái điều đó nó nó cũng sẽ băng hoại Ờ, băng hoại nó cũng tàn lụn theo cái thời gian sanh tử của mình và theo cái ờ, cái thời gian sanh tử của mình và nó luôn làm cho mình khao khát ờ, ở những cái địa vị đó hoặc là những cái sanh thú đó nên chúng ta thấy những vị chư thiên đó tuy rằng họ sanh làm chư thiên họ có những cái thần lực có những cái thần thông nhưng mà cái sự chết đến với họ đó họ cũng cũng rúng động họ cũng sợ hãi còn nói vì con người À, thì lại không có giống như chư thiên à, con người thì ở trong những cái giai cấp à, sắc đến lị hay là bà âm môn hay là gia chủ đại phú hay là sanh làm người có dung sắc có cái cái, cái sức khỏe hay là có cái gia đình thế lực cái này cái nọ nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng những cái cái hiểm quả nó vẫn chật chờ những người đó à, như vậy thì chúng ta thấy rằng đức phật á, thì ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư và với tâm của ngài á, biết được tâm của chúng sanh và ngài biết những cái gì cần phải nói ờ, cần phải giảng ờ, và cái người này đó thì họ luôn sống với cái sự kiêu mạn ờ, không có biết tôn kính cha hay là tôn kính mẹ hay là không biết tôn kính huynh trưởng không biết tôn kính những người như vậy nhưng mà vị nè những cái vị mà họ sanh làm người họ có phước đó quý vị mà họ chưa có nhận diện được nhưng mà khi được Đức Phật khai thị đó thì họ sẽ nhận diện được cái sự kiêu mạn đó đối với chúng sanh nó ai cũng có và đối với chúng sanh nó ai cũng bị cột trói và chính vì cái sự à, cột trói đó nên vậy đưa đến những cái sanh hữu à, đưa đến những cái sanh hữu trong tương lai và những cái sanh hữu đó đó nhiều khi nó không được như những cái sanh hữu hiện tại này vì sao vậy vì cái sự kiêu mạn đó chúng ta không có biết được à, không có biết được sự thật và khi mà chúng ta không biết được sự thật đó thì cái sự kiêu mạn đó nó nó nó quá nhiều và nó cũng đem đem, đem đến những cái sự tổn hại và chúng ta cứ nhìn vào những kiếp mà ngày ờ, chu lá anh đá cá đó, ngày sanh năm ờ, ra là một vị pháp sư tam tạng ờ, ngày dạy học nhưng mà những vị sư đó học mà chậm chậm hiểu đó kém tiếp thu đó thì đã bị cái vị thầy này chê thậm tệ và cái sự che thậm tệ đó khiến cho những vị này buồn bực và bỏ học à, bỏ học và do cái điều đó, đó nên ngày chu lắm anh nó cái ngày bị mắc cái nghiệp à, cho đến kiếp này đó ngày học đó, học trước quên sau có bốn câu kệ học 3 tháng không thuộc đến nỗi người anh à, của chu lắm anh đá cá đó là ngày ma anh đá cá đó kêu em của mình đó, đừng có tu nữa vì ăn của đằng na tính thí và học mà không thuộc bốn câu kệ như vậy có nghĩa là giống như mắc nợ vậy Ờ, hãy về quần tục đi về sống đời cư sĩ nhưng mà rồi đức phật ngài biết được cái nghiệp mà ngăn che ờ, cái chướng ngại ngăn che ờ, đó đó là do một cái nghiệp quả thôi quý vị thì cũng như vậy khi mà chúng ta thấy rằng một cái người mà uh, hiểu biết Phật pháp á, thì dù chúng ta có sanh ra làm người ở trong cái giai cấp nào thì chúng ta vẫn hiểu Đức Phật ngày giảng về có hai hạng người đó à, cái hạng người từ bóng sáng tiếp tục đi đến bóng sáng và cái hạng người từ bóng sáng đến bóng tối à, và cái người từ bóng tối đi tới bóng sáng và người từ bóng tối đi vào bóng tối à. như vậy đó, thì đức phật đó, là bậc thiên nhân chư đạo sư ngày biết và ngày giảng như vậy đó để chúng ta thấy rằng một người sanh ra đó là người có cái quy quyền thế lực có tài sản à, lớn à, có um, bà con quyến thuộc đông à, có những cái của cải tài sản um, động sản bất động sản nhiều nhưng mà những người đó họ biết rằng do cái phước báo công đức à, những cái phước báo công đức mình tạo tác bây giờ mình có những cái sự hiển lộ này nhưng mà rồi những cái sự hiển lộ uh, tài sản đó xuyên qua cái phước báo công đức tạo thành đó thì chúng ta sẽ uh, sẽ uh, sẽ bỏ mất hết cũng đánh đánh rớt hết hay là chúng ta nghe câu chuyện của ngài uh, ngài uh, đệ nhất về trị lực ngài Ubali đó à, ờ, 72 lần làm vua chuyển linh thánh vương 72 lần làm thiên chủ đế thích à, thì trong cái thời gian mà sanh tử và trong cái thời gian 72 lần làm vua chuyển lưng thánh vương 72 lần làm thiên chủ đế thích như vậy à, cho đến khi mà gặp đức phật à, các cú sanh thá đó à, thì cái vị này vẫn là vua nhưng mà đem cái tâm đó, à, coi cái tự ngã của mình trong khi quần chúng đó thì không có đảnh lễ vua mà quay qua đảnh lễ đức phật và đức vua đó bực dọc khó chịu và nghĩ rằng đó, ở trên đời này không có ai mà cao quý chỉ có ta cao quý thôi à, chỉ có ta là vua và cái sự cao quý đó nên đó, chúng ta thấy đức vua đã cùng với những cái tùy tùng của mình đó, à, một voi đến để ờ, sấn tới đức phật các phú sanh thác nhưng mà con voi này đó cũng giống như là voi Nalagiri vậy đó à, sụp xuống à, sụp chân xuống lại Đức Phật à, làm cho Đức vua đó cầm cầm gậy đó, cầm cái gậy mà điều voi đó chỉ vào Đức Phật à, là xúc phạm nhưng mà rồi à, cái sự xúc phạm đó đó à, làm cho Đức vua đó toàn thân nóng như lửa khi trở về và vua suy nghĩ rằng mình đã phạm đến những cái bậc có đức Ờ, những cái bậc đạo cao đức trọng những cái vị mà mà có những cái thắng duyên thắng hành là bậc đại giác nên lúc bây giờ đức vua đó, đó đi về ờ, và cùng với những cái tùy tùng của mình đi sám hối đức phật cái sự sám hối đó nó không làm cho Ubali đó trong cái kiếp này ờ, rơi vào trong trong đọa xứ những kiếp kế mà chỉ sanh làm người giai cấp hạ tiện thôi là người thợ cạo thôi à, thì chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài nói do ngài Ubali cúng dường một cái đại tự có cái hàng rào bao quanh à, cái đại tự được cúng dường cho Đức Phật đó đã cho à, à cái hồi đó 72 lần làm thiên chủ đế thích 72 lần làm vua chuyển lưng thánh vương và chính làm vua chúa lâu như vậy đó à, đã sanh lên cái sự kiêu mạng thì chúng ta thấy rằng ở đời đó rất là nhiều những chúng sanh sanh ra đó họ nhiều kiếp làm người giàu và cái sự giàu sang của họ đó à, họ coi những người khác đó, tầm thường coi những người khác là tặng bã hay là thường thường họ theo những cái chủ thuyết à, chúng ta thấy hiện giờ đó một số cái à, cái chủ thuyết đó họ nói rằng một đấng một đấng tạo hóa đó sanh ra con người đó bằng cách là nặng nặc rồi hà, hà hơi vô làm người được đó là được làm người và những cái cục đất á, nặng ra mà không có hà hơi nó thành nó là những con thú và con người ấy, thì có thể tàn sát những con thú hoặc là sát hại những con thú nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật á, thì Đức Phật ngài không dạy như vậy Phật ngài dạy đó những con thú nó cũng vẫn có mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm và tâm suy nghĩ nó cũng có giống như con người thôi con người cũng có mắt để thấy có tai nghe mũi người miệng nếm thân duy trì nội dậu và tâm biết những cảnh như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó thì ngài nói rằng những cái loại súc sanh đó, nó vẫn tục sinh và nó cũng vẫn có những cái tâm quả tục sinh và nó cũng có những cái tâm quả bình nhật những cái tâm nhãn thức đó, à, nó vẫn có mắt à, sắc thần kinh nhãn nó vẫn có và tâm nhận thức nương vào sắc thần kinh nhãn để thấy cảnh sắc giữa con người và con thú đó thay cảnh giống nhau thôi vì thường thì chúng ta biết rằng bảy bảy sở biến hành đó, à, bảy sở biến hành sanh trong những cái tâm nhãn thức nghĩ thức thị thức thiệt thức à, hay chúng ta gọi là ngũ song thức đó thì bảy sở hữu biến hành này đó, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tắc ý đó nó vẫn sanh là cho người hay là cho thú nó cũng giống nhau thôi à, đây là một cái điểm rất là đặc biệt đối với đạo phật mà từ khi nào chúng ta được học vi diệu pháp hay là chúng ta được nghe về những cái tâm máy móc à, gọi là 32 cái tâm quả bình nhật à, 32 tâm quả bình nhật trong 19 thức đi tục sinh có 32 quả thức bình nhật à, và những cái quả thức bình nhật đó là muốn nói đến tâm nhãn thức nghĩ thức nhĩ thức thiệt thức à, thiện bất thiện hay là những hai tâm tiếp thâu ba tâm quan sát là những cái tâm mà gọi là vô nhân à, mình chúng ta gọi là tâm quả bình nhật à. như vậy á, thì đức phật á, ngài cho chúng ta biết rằng con người kiêu mạn đó chỉ đưa vào trong đọa xứ ừ, đưa vào trong đọa xứ tại sao vậy vì những cái người kiêu mạn đó họ không có thiện tâm nữa tại vì kiêu mạn là mình không có đảnh lễ và khi mình đảnh lễ cha hay đảnh lễ mẹ đảnh lễ huynh trưởng hay đảnh lễ thầy tổ đảnh lễ những vị sa môn hay bà la môn mà chúng ta gọi là lễ bái lục phương mà đức phật thuyết cho uh, cho cho thanh niên singalo đó uh, lễ bái lục phương đó thì chính đó, đức phật rồi đó đó là lễ bái lục phương của bậc thánh bậc thánh ở đây á, là muốn nói đến cái sự tiến bộ để từng tự à, được cái sự giác ngộ giải thoát nên thường thì đức phật nói rằng chỉnh lễ bậc à, kỳ lão trưởng thượng đó bốn pháp được tăng trưởng đó là sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh à. đức phật nói như vậy á, đảnh lễ cái bậc kỳ lão trưởng thượng đó là muốn nói đến đến cha mẹ đến nói đến thầy tổ đến nói đến những bậc quân trưởng nói những người mà sống có đức hạnh mà biết đảnh lễ những vị đó à. như vậy thì chúng ta thấy rằng đảnh lễ là một cái thiện tâm bởi vì thường thường thì chúng ta thấy chỉ có tâm thiện mới điều khiển cái thân biểu tri mình đảnh lễ cúi đầu chúng ta thấy Manatha này khi mà Đức Phật ngài nói và ngài biết được cái tâm và ngài đọc được cái tâm và ngài nói lên cái cái hành hành trạng của cái tâm và ngài nói đến cái khuynh hướng tiến bộ của một cái người cao quý đó bà la môn cao quý thì chính cái sự cao quý đó đó, đó là do những cái thiện pháp những cái thiện pháp từ cái việc đảnh lễ đó, đó cho mình sanh làm người cao quý quý vị nên thường thì quý vị thấy đức phật ngày cũng dạy bốn cái sự cúng dường đó cúng dường mà có cái sự cung kính đó à, thì mình sanh ra à, mình nói ờ, mọi người nể sợ mình được đẹp trai đẹp gái và nói mọi người nể sợ cái lời nói của mình như vậy rõ ràng một cái người mà cúng dường có cung kính à, thì nó cũng có à, cái ờ, cái kết quả từ cái sự cung kính đó cúng dường bằng cái sự tôn trọng đó thì nó cũng mang lại cái sự cao quý cho cái người đó trong cái sự sanh hữu như vậy thì Manatha Manatha này đó biết được cái ờ, biết được những điều đó tại sao thì thường thường chúng ta thấy rằng ngay cả hiện tại chúng ta là những người tu tập à, những cái thiện pháp mà chúng ta tu tập đó chúng ta cúi đầu lễ Phật lễ pháp lễ tăng lễ thầy lễ tổ lễ những vị sa môn những vị lớn hạ những vị kỳ lão trưởng thượng đó là những cái những cái thiện pháp trong cái sự luân hồi chúng ta tạo nhưng mà nếu mà lúc nào đó mà đức thế tôn ngày khai thị đó mình sẽ hiểu rằng mình đã tu rất lâu rồi và mình biết được đây là vị đạo sư trong nhiều kiếp luân hồi mình mong mỏi gặp được bậc đạo sư này thì cũng như vậy đó Manatha đó biết được đức Phật biết được tâm của mình à, và Đức Phật này nói lên cái hành trạng tâm của mình và nói đến cái khuynh hướng mà cao thượng à, nên á, vị này mới tỏ bài cái sự bằng chân à, của đức thế tôn xoa lên bằng chân à, với những cái biểu ừ, những cái biểu hiện cao quý trong lúc bây giờ trong thời độ người ta tôn kính biểu hiện tôn kính cao quý là họ có cái biểu hiện như vậy thì chính đó, chúng ta hiểu rằng khi nào phát hiện tâm có đó nó sẽ điều khiển cái thân chúng ta à, cúi đầu đảnh lễ ngủ ngủ thể đầu địa à, hay là chúng ta thấy những người tây tạng đó mỗi lần họ lại phật đó, họ lại họ nằm dài như vậy đó là những cái nhân à, đó là những cái nhân và những cái thành quả trong tương lai à, và nhất là những cái những cái những cái lời nguyện chúng ta nguyện muốn gặp được đức phật muốn được đức phật khai thị khai hóa thì à, những cái những cái điều ước mơ đó đó trong vòng luân hồi tuy nó bị khỏa lấp nhưng mà rồi nó cũng sẽ trực trực ngộ ừ, mình hay hay bên bắc tông họ họ họ hay hay gọi là kiến tánh thành phật đó. À, cái cái sự chợt thấy nhận diện được à, chợt thấy nhận diện được cái sự thật à, cái sự thật của cái sự tu tập thiện pháp cái sự thật của cái bước tiến bộ nội tâm à, phải hành đúng sự thật đó à, phải nhận diện được bậc đạo sư là ai mình là như thế nào à, mình mong cầu như vậy với à, đối với chúng sanh à, hay là đối với những vị giác hữu tình ấy, là những vị bồ tát thành tinh văn giác ấy. cái lời ước nguyện của mình ấy, à, mong mỏi mình chứng đắc được đạo quả mong mỏi mình gặp được đức phật mong mỏi được đảnh lễ đức phật thì chúng ta thấy cũng giống như vua binh bí sa rá vậy đó à, có năm cái sự ước mơ à, ước mơ được làm vua ước mơ xứ mình có đức phật vào ước mơ đó được nghe pháp của đức phật ước mơ được chứng ngộ pháp à, và thành tựu pháp của đức phật thì năm cái điều đó đó quý vị à, đức vua đã gặp đức phật và đã nói lên với đức phật à, lúc còn trẻ đó có năm cái ước mơ này bây giờ được làm vua rồi xứ của mình có đức phật vào à, được diễn kiến đức phật được đảnh để đức phật được nghe pháp của đức phật được hành trì pháp của đức phật được thành tựu pháp của đức phật tiếp dạng như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với rất là nhiều những chúng sanh ở trong đó có chúng ta là những người đang tu tập à, đang tu tập những cái cái tu tập mỗi ngày mỗi ngày như vậy chỉ mong mỏi chứng ngộ được đào quả niết bàn cái sự mong mỏi đó là cái sự đó là một cái cái chí nguyện để đưa mình đến cái sự giác ngộ giải thoát cái sự mong mỏi gặp được Đức Phật để Đức Phật ngày khai ngộ cho mình nếu mà mình là tinh văn giác yeah, à, mình mong mỏi được như vậy như vậy thì trong cái sự luân hồi đó chúng ta biết rằng ờ, chúng ta luôn khi mà chưa trừ được những đô minh che đậy và tham ái trói buộc đó thì những cái tham ái nó cũng chỉ là những cái tâm tham ngã mạng cái gì à, bởi vì chúng ta thấy rằng à, tâm tham hợp tà nó hợp với bốn tâm tham hợp tà sở hữu tà kiến nó hợp với bốn tâm tham hợp tà cái sở hữu ngã mạng nó hợp với bốn tâm tham ly tà và có những khi có những cái tâm tham nó sanh khởi mà không có tà kiến thì không có ngã mạng nhưng mà rồi nhưng mà rồi nó có cơ hội nó nó ờ, nó so sánh đó, thì nó vẫn là những cái cái tâm sở ngã mạng nó hợp trong những cái tâm tham à, tâm tham à, ly tà nó hợp với ngã mạng như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, vì cái tiền não ngủ ngầm đó vì vô minh che đậy và tham ái trói buộc đó nên chúng ta cứ lẫn quẩn à, cho đến lúc nào đó chúng ta đủ duyên à, đủ duyên có nghĩa là chúng ta à, tu tập đó những cái duyên ba la mật đó nó đầy đủ và đến một lúc nào đó chúng ta gặp được Đức Phật và khi mà được Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ nhận được cha của mình là vị khai sơn à, là bị khai sáng cái tâm của mình là vị à, à, khai triển cái tuệ giác cho mình và mình sẽ Ờ, là những người cận sự nam cận sự nữ nếu là cư sĩ còn nếu mà mình đủ duyên đó thì mình sẽ là người xuất gia làm đệ tử tứ hai chúng xuất gia của đức phật à, chúng nam hay chúng nữ thì khưu hay tù tỳ khưu ni ừ. như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự ước mong của chúng ta trong vòng luân hồi cứ thực hành hoài như vậy từ những lúc mà chúng ta tụng kinh ờ, từ từ những lúc chúng ta coi kinh từ những lúc chúng ta thuyết giảng từ những lúc mà chúng ta suy tư về ân đức Phật niệm Phật niệm pháp niệm tăng à, niệm à, theo những cái pháp mà Đức Phật này thiết giảng và cứ tăng trưởng hoài như vậy cho đến lúc một lúc nào đó chúng ta sanh ra cũng giống cũng có giống và cũng có duyên giống như Manatha Manatha này à, được Đức Phật thì biết được tâm và ngài khai triển à, cái sự giác ngộ từ cái tâm và cái sự hướng tâm và khi mà chúng ta đã nhận diện được đó thì chúng ta sẽ thấy được cái à, Đức Thế Tôn là bậc cao quý nhất chúng ta sẽ thể hiện những cái gì mà cao quý nhất dành cho vị thầy dành cho người mà mình mong mỏi trong vòng luân hồi mình khao khát gặp được Đức Phật dạ. bởi chúng ta thấy rằng bởi vì khi mà chúng ta là những người Phật tử Phật giáo nguyên thủy rồi chúng ta thấy quả thật là Đức Phật gặp Đức Phật là một chuyện cực kỳ khó khó thay Phật ra đời chúng ta thấy rằng ngày tu từ lúc ngày tu cho lúc thành Phật bao nhiêu thời gian lâu mà ngài hoàng quá có 45 năm thôi trong ba thời trũng tiền giác thời trung giác thời và hậu giác thời là trong 45 năm đó à, mà mình ta mình gặp được Đức Phật quả thật là muôn duyên kết tụ đó mình mới gặp được Đức Phật à, và khi mình gặp được Đức Phật đó thì ngài sẽ khai thị cho mình à, khi mà mình hành trì cái thời gian dài trong cái sự hành trì mong mỏi gặp được cái pháp của bậc giác ngộ và Đức Phật này sẽ khai thị điều này thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật khi mà ngài quá độ cho ai đó ngài đều biết được cũng như vậy mình chúng ta thấy bà la môn manatha này manatha này muốn đi về à, nghĩ rằng Đức Phật này không biết được nhưng mà rồi à, Đức Phật này ngày ngày nói lên ngày nói lên à, cái người cao quý đó phải biết cái, cái, cái, cái gì là cao quý biết cái mục đích để hướng đến cái sự cao quý thì ông ta biết được đức phật đã biết được tâm của mình biết được tâm của mình và muốn muốn cho mình có sự lợi ích như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người sanh ra đó mà gặp được đức phật bởi vì khó thai phật ra đời mà khó thai pháp được giảng khó ờ, thai nghĩa là khó thai gặp phật và khó thay nghe chánh pháp khó thay mình được sống tồn tại à, cái mạng sống mình được tồn tại đó nó cũng là khó à, như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng những cái người ước mơ như vua bình sa dương ước mơ năm điều hay là chúng ta trong vòng luân hồi đó chúng ta ước mơ gặp được đức phật à, chúng ta nỗ lực để hành những cái thiện pháp và gặp đức phật đó, thì chúng ta được khai thị và chúng ta cũng là những người chấp chặt à, về phương diện này hay phương diện kia nhưng mà chúng ta tin một điều là bậc à, Phật là bậc toàn toàn giác ngài biết được cái tâm tư nguyện vọng hay là ngài biết được cái khuynh hướng của chúng sanh ngài biết được những cái chướng ngại ngài sẽ làm cho à, chúng sanh thấy được cái chướng ngại đó để vượt qua những sự chướng ngại đó. chắc chắn một điều là như vậy nên đó chúng ta thấy um, đức phật ngày dùng cả hơn mấy ngàn lần thần thông để độ ba anh em ca sa bát à, ngài biết ngài sẽ độ được nhưng mà rồi cũng có những người đó đức phật ngày biết không không độ được họ à, nhưng mà sẽ làm độ cho họ những kiếp sau à, đức phật ngày cũng dạng như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đức phật đó à, ngài biết được giống như hoa sen vậy có những hoa sen nó sẽ nở và nó sẽ đông hoa có trái nhưng mà có những hoa sen nó nó sẽ lú ra khỏi cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái gốc sen à, hoặc là nó nằm lưng chừng hoặc là nằm nửa chừng nước hoặc là nó chuẩn bị vươn lên mặt nước thì chúng sanh cũng như giống như là những cái hoa sen là từ những cái cái, cái, cái, cái cội cây sen à, cái cội rễ gốc sen mà nó mọc lên đức phật thì biết được tâm tư của chúng sanh và ngài biết được chúng sanh nào nghe cái gì và hiểu cái gì nghe cái gì để giác ngộ được đối với cái à, phật lực đó thì chúng ta thấy đức phật này có năm quyền đó Ờ, ngày ngày gọi là ngày tri được năm quyền của chúng sanh đó, quyền liệt thắng trí đó ngài biết được tính quyền tấn quyền niệm quyền định quyền tệ quyền của chúng sanh ờ, quyền nào mạnh yếu và đức phật này cũng biết được những cái tùy tùy phiền não của chúng sanh nữa chúng sanh này có phiền não nào à, có cống cao ngã mạng có tà kiến hoặc là có uh, có si mê đức phật thì biết được có hoài nghi đức phật cũng biết được nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều vị đó đi tìm những cái tướng của đức phật à, Đức Phật này cho thấy hết những cái tướng đó dù những cái tướng nào à, người này chưa thấy ước vọng được thấy đó, Đức Phật thì cũng cho thấy để để phá bỏ cái hoài nghi của người đó đây là vị chánh đẳng chánh giác à, cho cái vị đó biết rằng đây là vị chánh đẳng chánh giác à, vị này khởi lên cái lòng tình tính à, nói lên với à, khi mà trở về nói với thầy mình đó, à, ca tụng cái tướng à, cái mỹ tướng của Đức Phật còn hơn thế nữa có nghĩa là những cái tướng đó nó còn hơn thế nữa có nghĩa là như vậy ừ. thì chúng ta thấy rằng đối với đức phật này biết được cái khuynh hướng si mê của chúng sanh này nghi ngờ của chúng sanh này là những cái tướng những cái phiền não ngã mạn cống cao tà kiến ngoan cố ương ngạnh ờ, bất luận là cái điều nào đó ví dụ chúng ta thấy như là tôn giả chanh đá vậy đức phật ngài biết ngày còn sống đó chanh đá không thể nào đắc được đạo quả tuy rằng chanh đá xuất gia trong giáo pháp này nhưng mà đức thế tôn viên tịch biết bàn phải hành một cái pháp manatta à, ờ, phải xử tranh đá bằng cách là chư tăng tất cả mọi người không nói chuyện nữa à, sẽ làm cho tranh đá đó à, có một cái sự suy nghĩ có một cái sự phản tỉnh và tự thân nó sẽ mang lại cái lợi ích còn nếu mà còn đó, đức phật thì tranh đá sẽ không chứng ngộ được à, ngay hiện tại thời kỳ đức phật Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi Chư Tăng phải hành phạt như vậy Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật có thể biết được những chúng sanh đó Giống như cái mục ghẻ này Cần phải lấy đồ đâm cho nó xì mũ ra à, Khi mà nó ra mũ rồi nó sẽ lành Còn nếu mà cái mũ nó còn nữa Thì nó không thể lành được Tuy rằng một cái phạm đàn Hành cho chanh đá như vậy đó à, Chanh đá nghe phải té xỉu luôn Nhưng mà Đức Phật này biết à, Chanh đá giống như đâm cái mục đau mà xỉu thôi rồi nhưng mà rồi nó sẽ lành rồi ờ, nó sẽ lành thì chúng ta biết rằng đối với đức phật ngài biết được cái khuynh hướng của chúng sanh ngài biết được cái cái căn cơ trình độ của chúng sanh khi mà ngài đổi chúng sanh đó ngài làm ngài thắp đuốc cái ngài thắp lên cái cái, cái đuốc tuệ đuốc tuệ của chúng sanh đó và chúng sanh nó sẽ nhận diện được nên chúng ta thấy rằng khi mà Ma Manathatha đã hiểu được rồi đó tự thân của mình tỏ bài và tự thân của mình hỏi Đức Phật à, ai là người đáng à, để để kính lễ để để vâng lời để cung kính để à, để đảnh lễ thì Đức Phật ngài nói rằng cha mẹ vâng, à, và những bậc thầy tổ là những người đáng để kính lại nhưng mà những bậc thanh tịnh như là những vị a la hán đó à, cần um, được cung kính tối thường dạ. để làm gì ờ, để có thể đạt được cái sự lợi ích từ cái sự thân cận từ cái sự hầu hạ mang lại cái kết quả an lạc giác ngộ giải thoát dạ. như vậy thì Đức Phật ngày nói ờ, cho má nó thách há biết được cái cội rễ của cái thiện pháp cái cội rễ của cái sự vượt qua những cái trói chặt trong tâm tư của mình trói chặt uh, bằng những cái những cái ái chấp của mình uh, tối tập trói chặt trong danh sách của mình nhiều khi mình cho rằng cái tự ngã của mình uh, từ cái sự thông minh từ cái sự uh, lịch lãm đẹp trai hoặc là từ gia gia thế quý phái từ những cái địa vị xã hội uh, cái quyền lực ở trong cuộc đời này uh, những cái người có cái những cái phước báo công đức đó thì thường thường họ có ít nhiều nó cũng có một cái chút nào đó chúng ta thấy như là ngày à, Anuruddha lúc mà ngày chưa có chứng A La Hán thì ngài nói với thiên nhãn thuần tịnh đó, tôi thấy cả ngàn thế giới ừ. nhưng mà ngài Sariputta ngài nói này hiền giả đó là sự kiêu mạn chúng ta thấy không với thiên nhãn thuần tịnh thấy được ngàn thế giới nhưng mà ngài Sariputta ngài nói rằng nếu mà hiền giả nghĩ như vậy đó là cái kiêu mạn cái hiền giả ừ nhưng mà rồi ngài nói ta nói, tuy tuy vậy nhưng mà tâm tôi chưa có đoạn được lậu hoặc à. thì ngài tá ngài nói đó là cái hối quá của hiền giả hiền giả hãy hãy phản tỉnh thì ngài Anuttha đó ngài phản tỉnh một thời gian ngài đắc quả a la hán như vậy rõ ràng đó với cái phước báo công đức cúng dường trong quá khứ đó với ngọn đèn để phát nguyện trở thành thiên nhãn thuần tịnh và ngay trong hiện tại này ngài chưa chứng đắc đạo quả nhưng mà đã, ngài đã có thiên nhãn thường tịnh rồi đã thấy cả ngàn thế giới như vậy trong lúc ngài hành thiền ngài thấy với cái sự thường tịnh đó ngài thấy được nhưng mà rồi ngài cũng thấy được cái, tuy rằng mình thấy cả ngàn thế giới như vậy nhưng mà tâm mình chưa thoát khỏi những lậu hoặc bởi thường thường quý vị biết rằng cái tâm đạo tâm quả thanh lên đó, người này chứng niết bàn là người này phải biết chứ không phải là không biết dạ. nên thường thường cái tuệ đạo là cái tuệ đoạn từ phiền não cái tuệ quả là kinh năng đoạn từ cái tuệ uh, phản kháng là phiền não đã đoàn từ phiền não còn dư sót niết bàn là chứng lần thứ nhất phải có năm cái tuệ như thế này cho cái vị chứng ngộ nên lúc bây giờ ngài luôn tá với phi nhãn thuần tịnh ngài thấy cả ngàn thế giới như vậy nhưng mà ngài ngài sa tá ngài biết đó là cái kiêu mạng à. như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một vị thiên tử hay một vị phạm thiên một vị có những cái năng lực nào đó à, trong cuộc đời này thì họ cũng ít nhiều họ cũng có cái kiêu mạng à, họ cũng có cái kiêu mạng và chính cái kiêu mạn này đức phật thì biết được các bậc thánh lậu tận biết được đó là cái sự kiêu mạn đó là cái sự trở ngại đó là cái sự cần vượt qua đó là cái sự cần dứt bỏ nhưng mà nếu chưa chịu chưa chịu dứt bỏ đó thì không thể nào rũ bỏ được cũng như con cá quá long vậy đó nó nhảy qua cái tầng tam cấp nó sẽ quá long nhưng mà nếu mà nó không chịu thì nó không có thể nào được cũng giống như những loài thú mà nó muốn thành hình nó, nó phải bỏ viên ngọc nó còn ngậm viên ngọc nó còn tiếp nối viên ngọc đó, thì nó không có thể nào thành linh được nó không thể nào thăng lên được thì cũng như vậy có những cái những cái thành quả của con người chúng ta đó, ở trong cái địa vị này địa vị kia nên thường thường quý vị thấy đức phật ở đời đó người thuyết giảng và những vị vua chúa đó là cũng làm đệ tử của đức phật tại vì những vị vua chúa đó họ thấy họ biết họ làm vua chúa nhưng mà rồi đó là những cái phước báo công đức thôi nhưng mà những cái đọa xứ đó họ cũng vẫn chờ đợi họ những cái đọa đài trong những khổ đau vẫn chờ đợi họ nếu mà họ không có chịu tiến bộ trong thiện pháp dạ. chính vì cái điểm mà đức phật này nói về thiện và bất thiện rất xa rất xa như trời với đất vậy đó như mặt trời mọc mặt trời lặn rất xa rất xa là thiện và bất thiện như bờ biển bên này bờ biển bên kia như vậy thì đức phật ngài thuyết giảng á, ngài đã làm cho chúng sanh thấy được cái pháp dạ, cái thấy cái được cái pháp cái pháp hướng đến cái sự đưa đến sự an tịnh giác ngộ giải thoát từng tự vị này sẽ vượt qua nếu vị nó hành trì những cái thiện pháp hoài uh, tu tập những cái thiện pháp hoài thì một lúc nào đó những cái thiện pháp này nó cũng thăng qua đến mức độ đưa đến cái sự giác ngộ giải những cái sự trói trói chặt chúng sanh à. chính vì điểm đó chúng ta thấy rằng ờ, đức phật là một vị có những cái thần thông yeah. Ừ. nhưng mà rồi có nhiều khi đó những cái vị này không có suy tư tới chúng ta thấy giống như là mã lão bà mã này khôn đó thì cái vị tỳ khu này đó biết được bà mã lão bà này có tha tâm thông à và đến đó ở thì sợ à, quay về với đức phật nhưng mà vị này nó có nhiều khi không có tác ý đến đức phật đức phật thì vẫn có tha tâm thông người vẫn có tha tâm thông nhưng mà ngài đó ngài thuyết pháp để hành trì theo pháp à, còn cái mã lao bà này đó, thì dùng tha tâm thông để theo dõi tâm và hộ trì cho những vị tỳ khưu và những vị tỳ khưu này cũng đem cái chuyện này về để nói nóng hổi và vị tỳ khưu này đó, cũng muốn thử đi tới tứ à, đó à, kiều thiển di đó ở và muốn cái gì đó thì bà này cung cấp cái đó à, cuối cùng vị này suy nghĩ sợ là mình còn phàm phu mà nếu mà mình khởi tâm bà này giống như là bắt được con trộm vậy sẽ xấu hổ lắm quay về đức phật này ngày dạy hãy giữ tâm rồi quay trở lại đó nên ở những cái xứ như vậy và thật sự thì khi mà vị tỳ khu này ở lại quay lại cái xứ đó thì vị này tu tập thời gian không lâu vì đặt quả quá như vậy thì thường thường chúng ta thấy rằng nếu một người mà cái duyên ngộ cái cái thời gian giác ngộ và cái cái duyên hội ngộ đối với một người mà để được giác ngộ nên nhiều khi quý vị thấy rằng ờ, cái điều mà đức phật ngày ờ, nói đó cái nghĩa là đối với ờ, những cái vị đệ tử của đức phật khi mà thành bậc giác ngộ rồi đó các ngài cũng thuyết giảng và những cái người đó được đặt đặt được đào quả nên thường thì đức phật ngày hay tuyên bố một điều là trừ như lai và đệ tử như lai ngoài hai cái vị này ra không thể nào biết được à, biết được những sự thật cao quý đó thì từ ra gặp đức phật hoặc là đệ tử đức phật à, từ hai cái vị này nghe được cái lời dạy thì đức phật ngày khẳng định như vậy để chúng ta thấy rằng cái chúng sanh đó, có nhiều khi gặp đức phật à, gặp đức phật đó, đức phật này độ được nhưng mà có nhiều khi gặp đệ tử của đức phật đệ tử đức phật cũng độ được nhưng mà nhiều khi gặp đệ tử đức phật rồi cũng không độ được mà phải gặp đức phật mới độ được dạ, đây là một cái điều ờ, mà chúng ta thấy đức phật ngày là bậc ừ, có những cái trí tuệ đặc biệt ờ, siêu việt à, nhưng mà khi mà gặp đức phật rồi thì đức phật ngày sẽ độ được hết à, còn những vị đệ tử đó có nhiều khi đó căn cơ trình độ căn tánh với chúng sanh đó à, những vị này chưa biết được nhưng mà có nhiều khi đó những vị này à, có duyên và nói Ờ, với cái duyên mà nghe được cái những cái tháp mà đặc biệt đó ờ, đặc biệt thì làm cho những vị này có một cái một cái sự suy nghĩ ờ, rất là đặc biệt ừ. chúng ta thấy như là cái bài kinh giáo giới cấp cô độc vậy đó cấp cô độc nghe cái bài kinh này quả thật là cao siêu à. thì ngài sẽ lúc tác người nói rằng cái bài này chỉ để giảng cho những vị xuất gia thôi à, những vị xuất gia à, mới hiểu được cái bài này nhưng mà ông cấp cô độc á, vẫn được là cái người hữu duyên để ngài sai tác ngài thuyết giảng như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với à, đệ tử của đức phật đối với những cái công của những cái vị nam nữ cư sĩ à, hoặc là những cái vị mà có những cái đặc biệt à, thì cũng có những cái điểm đặc biệt với những vị này à, chúng ta cũng cần có một vài cái sự suy nghĩ như vậy để chúng ta thấy rằng à, những cái người đệ tử này đó có những cái thắng duyên đặc hành rất là đặc biệt à, và những cái người này cũng có những cái duyên để mà giác ngộ giải thoát khi mà đức phật để thuyết đúng cái tim của mình rồi ờ, đúng cái tâm của mình rồi làm cái cái, cái, cái đuốc đuốc tuệ giác của mình nó, nó nó sáng lên thì mình biết mình phải làm gì quý gì biết mình phải làm gì à, thì các bài học hôm nay đó thì ờ, con xin trình bày với như là trình bày như vậy bây giờ thì con xin ờ, kính lệnh lễ với hòa thượng giờ con thỉnh và thượng nhật đẳng trở lại để điều hợp phần thảo luận của buổi học hôm nay hồi nãy thì à, nghe cô Nhật Quỳnh đọc cái bài thì à, không nghe được không nghe được cái chữ chờ cô cô đọc cho xong rồi vì à, bữa hôm nay trời mưa mấy tiếng đồng hồ chúng tôi nghĩ rằng cái đường nét nó nó quá yếu nó do mưa nó nó bị bị bị bị ướt đó nó làm cho cái đường nó yếu đi Ờ, cái nghĩ không giảng được bây giờ giảng được tới giờ này kết thúc rồi thì cũng tội xa tổ lành thay bây giờ thì con ờ, kính lên lễ hòa thượng nhật đăng tình hòa thượng điều hòa phần thảo luận bây giờ thì con xin gửi biết lại cho hòa thượng Dạ, yeah, xin lỗi quý vị. À, quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ. Yeah. Dạ, yeah. từ từ sư đến lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay à, qua bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng và với uh, câu chuyện mà chúng ta được nghe về một vị bà là bôn tính khí ngạo mạn không biết uh, đem lòng cung kính đối bất cứ ai à, đây là một câu chuyện mà chúng ta có thể nói rằng rất là quen thuộc à, trong đời sống hàng ngày nhưng mà cũng là một à, cơ duyên để chúng ta có thể nhìn lại à, về cái thái độ sống của con người thật ra thì điều này nó có thô và có tế nó chỉ, chỉ, có những trường hợp chúng ta dễ dàng nhận ra cái ngã chấp của mình có những trường hợp thì lại không đơn giản uh, để bắt đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay xin được hỏi là bạch hòa thượng tề siêu hòa thượng có ở trước máy và nghe được không nếu hòa thượng tề siêu nghe được xin uh, thỉnh hòa thượng uh, trả lời cho câu thảo luận thứ nhất sao quý phật tử quý vị có thấy hòa thượng tề siêu có mặt ở trước máy không ạ dạ yeah do bên khoa tư tuệ siêu trong cái nhìn của người tu phật đó thì chúng ta hiểu rằng uh, sự cao mạng nó đến từ ngã chấp và ngã chấp là cái gì đó nó vốn có ở trong tất cả chúng sinh trên cái kinh nghiệm tu tập đó thì chúng ta hiểu rằng trừ khi mình đoạn tận phiền não chứng đắc thánh quả thì mình mới chấm dứt được cái chấp nhưng mà nếu trong đời sống hàng ngày điều gì mà khiến cho chúng ta thực hành mà giảm thiểu được cái uh, ờ, kiêu mạn giảm thiểu được cái uh, sự cao ngạo tự thị xin uh, ờ, có thượng quan hỷ uh, nói thêm một vài điều về điều này cái thỉnh đức hòa thượng thưa quý vị thấy thầy ờ, tri nói rằng có nhưng mà không thấy hòa thượng đưa tín hiệu ờ, xin lỗi quý vị quý vị ờ, có thể cho chúng tôi biết rằng có vị giảng sư nào đang có mặt ở trong lớp học được không ngoài và dạ, có thượng học tăng thượng học tăng nghe à, thượng học tăng nghe được không nếu thượng học tăng nghe được xin thỉnh thượng học tăng trả lời cho câu thảo luận à, thứ nhất Thưa Thảo Tân, ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài có đề cập đến uh, sự cung kính đối với cha, đối với mẹ, đối với thầy tổ. Và theo trong, trong bài kinh này cũng đó là đối với các bậc uh, trưởng thượng. Mà ở đây Đức Phật nêu rõ là vì anh cả trong gia đình. Thì uh, uh, thì Tòa Pháp Tân có thể chia sẻ một vài cái uh, một vài cái gọi là khi mà Đức Phật dạy chúng ta nên có sự tôn trọng với vị ờ, anh cả với vị huynh trưởng trong gia đình đó, thì uh, điều này nó được hiểu như thế nào và tại sao uh, điều đó nó lại có một ý nghĩa uh, theo lời Phật dạy có, có giống như là cái câu nói chúng ta nói quyền huynh thế phụ không xin uh, cái thỉnh uh, thượng tọa học thực Dạ, Nam Mô Bố Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ uh, Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Đăng, Tòa Tây Quyền, Tòa Minh Hạnh, Đức Tề Tri. Cùng Chư Tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ Ờ, cái bài kinh hôm nay nói đến cái việc mà cung kính hay là tôn trọng đối với ờ, thầy tổ hay là những bậc đáng cung kính thì ờ, ở đây con nghĩ rằng là cái cái việc mà cung kính thì sự thật ra thì đối với trong Phật giáo của chúng ta thì cái việc mà cung kính những bậc cao tăng trưởng lão hay là mình ờ, cung kính với những bậc mà ờ, có đức hạnh giới hạnh thì ờ, cái việc đó nó, nó trở thành một cái việc mà mình thấy rằng đó là việc đương nhiên phải là như vậy bởi vì ở đây đó là chúng ta thấy rằng à, khi mình nói đến những cái bậc trưởng lão à, thì à, trong kinh nói rằng à, giống như những cái con những cái con bò đậu đàn ấy, có những con bò đầu đàn thì nó sẽ dắt những cái con bò khác cùng đi chung trong một cái đàn bò nhờ có con bò đầu đàn nó dẫn đi nếu mà con bò đầu đàn ở đây đó nếu mình nói là các cái bậc trưởng lão giới đức thì nó có những cái tiêu chí của những cái bậc trưởng lão nha về kiến văn về sở hành rồi cho tới đời sống đạo đức ấy, thì à, con nghĩ rằng à, đối với các cái bậc trưởng lão có những cái tiêu chí như vậy cho nên được gọi là trưởng lão cho nên là cái cái đàn hậu học á, tức là những người sau à, đi xuất gia thì mình nói rằng là Ờ, giờ ngay cả cái, cái luật xuất gia như là cái vị mà tỳ kheo lớn hơn một hạ là ờ, trước sau gì đó thì mình cũng phải tỏ cái sự tôn kính tôi nghĩ rằng ờ, cái việc đó nó tạo nên cái cái tôn ti trật tự tôn ti trật tự bởi vì đến với giáo pháp này đó thì chúng ta đến để à, tu tập để để thực hành cũng như là để cầu tiến ở trong cái đời sống này nếu mà mình à, không có cái cái cái tâm cung kính thì à, rõ ràng là cái trước nhất là mình thấy rằng cái bản ngã của một cái người mà Đức Phật ngày ngày ngày ngày ngày chỉ định hay là ngày ban hành như vậy để có cái sự tôn trọng tôn kính với nhau đó thì cái đó đó nó trở thành những cái cái khuôn khuôn khổ để giúp cho mình là dẹp bớt cái cái bản ngã của mình bởi à, vì mình à, có cái bản ngã thì mình không thể nào mình có ờ, cái cái sự cung kính và hơn nữa nếu như mình không có cái sự cung kính thì ờ, mình cũng không có thể học hỏi được những cái gì nha yeah. À, sự thật ra thì à, ở trong một gia đình cũng vậy à, thí dụ như là vì sao chúng ta thấy rằng thì cái cha mẹ là con cái phải cung cung kính cha mẹ nhưng mà rồi là ở đây nói là cái câu mà mình ở bên ngoài ta thường nói là quyền huynh thế phụ à, À, ví dụ như là cha mẹ qua đời rồi thì còn ai nữa nếu mà nói cái thế hệ kế tiếp nữa đó thì là à, chỉ có những cái người anh thôi yeah, dạ, chỉ có những cái người anh thôi cha mẹ rồi đây cũng phải già phải chết thôi bây giờ là chỉ còn có cái những người anh nha dạ, yeah. người anh là cùng đồng trang lứa với mình xích xót nhau một chút đó thì đó là xem như là những cái người anh cho nên là mình phải có cái sự à, cung kính và tôn trọng có tùy theo một cái cái suy nghĩ nhưng mà nếu mà mình thấy ở một trong gia đình ở trong một gia đình à, nếu mà có cái sự tôn ti trật tự như vậy đó à, gọi là kính trên nhường dưới à, cái câu mà người ta nói là tính trên nhường dưới thì cái cái người cái cái người em á thì uh, tôn kính à, cái người anh nhưng mà cái người anh là cũng phải biết quý trọng cái người em à, chứ mình không có cái pháp mà, mà gọi là không có cái pháp mà mà, mà quý trọng đó, à, thì à, rõ ràng nó cũng không phải là cái sự dù là mình mình thấy rằng là nhiều khi mình, mình sống với nhau bao nhiêu lâu đó không cần biết nha mình sống với nhau rất là do mình thân cận nhau quá đi cho nên mình thấy nó thường nó thường rồi riết rồi cái mình dường như là có một số người suy nghĩ đó, bỏ qua hết tất cả thì à, chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái sự thân tình đó, à, ở một mức độ nào đó thì đó là cái sự thân tình nhưng mà một mức độ nào đó thì nó cũng phải có một cái cái à, cái cái, cái sự Ờ, tôn kính tôn trọng với nhau ờ, thì ờ, nó mới trở thành một cái sợi dây kết nối lâu dài được chứ còn ví dụ như bây giờ cái người em mà gặp cái người anh coi thường người anh không có tôn trọng nó không có tôn kính người anh hay là người người em người người anh mà cũng không có quý trọng cái cái người em nữa đó thì rõ ràng là là nó nó nó sinh ra những cái chuyện mà mình thấy rằng nó có những chuyện lục đục nó có những cái chuyện lục đục và do vậy đó thì à, à, à, Đức Phật ngày dạy rằng là mình mình phải tôn kính hay là quý trọng những cái bậc mà trưởng lão hay là tôn kính quý trọng những cái bậc mà có giới đức à, rồi à, trong luật cũng vậy thí dụ như là một vị tỳ kheo nhỏ hạ phải à, đánh lễ cái vị tỳ kheo lớn hạ thì cái đó là tôi nghĩ rằng đó là cái khuôn khổ à, cái phép tắc nó giúp cho cái đời sống tu hành của mình nó có thể có được cái sự tiến bộ bởi vì sao à, khi mà mình mình mình có cái sự tôn kính tôn trọng với nhau đó thì thì mình mới mới có thể dẹp bỏ cái bản ngã của mình cái thứ hai nữa là mình có cái sự cung kính tôn trọng đó, thì mình sẽ học hỏi được những cái hay à, học hỏi lại được những cái hay à, khi mà mình học hỏi những cái hay đó thì à, mình sẽ có được cái sự tiến hóa tiến bộ ở trong đời sống hơn nữa nó thì ở trong đời sống tu hành này đó thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng nếu nói mình ở cái chúng xuất gia đó thì những vị tỳ kheo với nhau là những chúng xuất gia yeah. cho nên là sống mà mình mình mình thân cận với nhau rồi là mình gần gũi với nhau và học hỏi trao dồi với nhau thì à, đó là một cái cái điều mà nó giúp cho mình có cái sự tiến bộ hơn còn nếu như mà mình có một cái cái tâm à, chúng ta thấy là một, nếu mà mình có một cái tâm cái tâm mà không tôn cung kính hay là mình có một cái thái độ bổ bàn đó thì ở đây đó chúng ta thấy rằng à, đó là bất lợi cho cái người đó cái người nào mà có cái tâm bổ bàn à, hoặc là không có tôn kính thì nó bất lợi cho cái người đó lắm à, bất lợi cho cái người đó thật là nhiều ở trong cái đời sống tu hành cho nên con nghĩ rằng cái phát tác ở trong đạo à, cái phép tốc tông đạo thì là như vậy đối với điều mà Đức Phật ngài đã đã à, đã ban hành còn nếu mà mình nói ở xã hội ở ngoài đời cũng vậy anh em cũng vậy à, hay là cha con cũng vậy Ờ, con phải biết ờ, kính trọng cha một khi ông cha ông chết rồi thì ờ, có thể là người nếu mà mình nói kế thừa thế hệ thứ hai để mà kế thừa thì chỉ có anh em với nhau thôi chứ đâu còn ông cha ở đây nữa hay đâu còn bà mẹ ở đây nữa người mẹ ở đây nữa để mà mình cung kính cho nên là bây giờ nên là những cái gì đó nó gọi là là cái câu mà người ta nói là quyền vinh thế phụ thì là nó nói trên phương diện ở ở nhà ở xã hội ở gia đình đó, thì là như vậy thì ở trong Phật pháp cũng nghĩ rằng à, đối với những cái vị mà à, đối với những cái vị mà à, tu hành đó, thì mình biết quý trọng biết kính trọng biết trân trọng những cái cái, cái, cái, cái người tu hành thì con nghĩ rằng dù là người trên hay người dưới đặc biệt là cái người nhỏ đó thì phải biết kính trọng đối với người trên người trên cũng biết nhường nhịn hay là biết quý trọng đối với người nhỏ thì hai cái cái cách đó là ứng xử để nó tạo nên cái sự hòa khí hay nó tạo nên cái sự thân tình và nó tạo nên cái sự gắn kết ở trong cái đời sống tu hành này và đối với tăng đoàn thì à, chư tăng có hòa hợp với nhau à, chư tăng có quý kính với nhau rồi lấy luật lấy pháp làm làm làm làm làm làm cái tiêu chuẩn để mà mình mình mình thực hành đó thì ờ, con nghĩ rằng à, nó tạo nên cái sự hưng thịnh cho Phật pháp nha bởi vì chư tăng mà có cái sự hưng thịnh có cái sự hòa thuận để cùng nhau để làm những cái chuyện Phật pháp đó cái việc làm cho Phật pháp được tồn tại cũng nhờ chư tăng và cái pháp cung kính à, từ xưa tới giờ à, từ các mình nói rằng cung kính các cái bậc trưởng lão các cái bậc trưởng thượng rồi là rồi à, cung kính ở đối với các cái bậc mà tỳ kheo uh, lớn hạ thì cái chuyện đó là là mình thấy nó đương nhiên là như vậy rồi ở ở ngoài đời thì người ta còn có như vậy nữa mà còn phải như vậy nữa mà tức là nó có cái tôn ti trật tự cha con anh em nó rõ ràng thì à, Ờ, con nghĩ rằng trong cái những cái cách đó những cái pháp đó nó dường như là ờ, thể hiện một ờ, gọi là pháp luật hòa đối với một cái người tu vậy đó dạ, ở đâu cũng vậy từ ở thân hòa khẩu hòa ý hòa giới hòa kiến hòa lợi hòa gì đó thì con nghĩ rằng cái cách đó làm cho cho cho cho cho đối với người tu hành nói riêng à, những cái người đó đều được sự an vui cũng như làm cho Phật pháp được được, được trường tồn chính là sự hương thịnh của tăng đoàn con xin có cái ý để góp phần trong cái câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu kính thỉnh hòa thượng trả lại nam mô bút thai gia sa thủ kính trường à, thượng tọa pháp từng à, xin được hỏi thượng tọa tự nguyện có ở trước máy không nếu thượng tọa tự nguyện nghe được xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2 thì tập Tây Quyền, à, chúng ta thấy rằng trong nhiều trường hợp mà một người có cái tâm tự thị hay là kiêu mạn đó, ví dụ như đạo sĩ Uruvela Kassapa, khi mà Đức Thế Tôn đến, Ngài đã hiển hóa nhiều thần thông, thần lực khác nhau. Mặc dù vị này, đạo sĩ Uruvela Kassapa thấy được, à, biết được, và cũng nói rằng vị sa môn này quả thực là đại quy lực vị đại sa môn này quả thực là nhiều quy lực nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng không trong sạch bằng mình mình là vị a la hán và cái ý nghĩ đó nó cứ nó cứ khởi đi trở lại trong lòng cho đến khi lần cuối cùng đức phật ngài, ngài nói thẳng với uru lakasapa rằng ngài uru lakasapa ngươi không phải là vị a la hán thì lúc này nó bị chợt bừng tỉnh ra hay là uh, ngài ba giá khi còn là vị đạo sĩ mặc vỏ uh, lấy vỏ vỏ cây làm uh, áo ban đầu thì tự nhận mình là là người đắc đạo uh, nhưng mà sau này á, do cái lòng cung kính này cũng, cũng tưởng thiệt tưởng mình đắc đạo mình mới mặc uh, áo bằng vỏ cây như vậy cho đến khi một vị chư thiên nói rằng ngài thực sự phải là a la hán cái vị a la hán ở thành xá về hãy đi tìm đến gặp vị đó thì Ờ, thì tôi tự nguyên có, có có thấy rằng trong nhiều câu chuyện khác nhau mà một người mà có tâm chiêu mạng khi mà có ai mà thấy rõ tim đen của người đó mình gọi đi ngút trong bụng người đó thấy rõ người đó thì tự nhiên cái chiêu mạng nó bị khó tan thì tôi có thấy như vậy không và nếu đúng như vậy thì thì tôi nghĩ sao về điểm này cứ tính thì toàn dạ, nam mô bích thầy nam mô tham mô bích thầy cho đại chúng này rồi cảm ơn thượng đạo chúng đại chúng chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến à, sư phụ Từ siêu và thượng giác đẳng thượng tọa pháp đăng tọa pháp tân tọa minh đức tọa tri đức tọa đức cùng chư tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ cũng chư Phật tử và kính bạch hòa thượng quả thật thì um, chúng ta đọc uh, trong kinh văn bà hí giá hay là Uruela Kasva cũng vậy và chúng ta thấy các vị đó nó đều mang một cái tư tưởng tức là tự mạng chỉ rằng đã, đã, đã chứng đắc mà cái cái sự suy tư của đó một chiều của các vị thấy người ta đảnh lễ thấy người ta tôn trọng mình mà chắc mình tưởng đâu mình ông thần thánh rồi thì đó cũng quên đi đây là cái chuyện cũng cũng bình thường và quả thật cũng như ngày nay cũng vì có một số sư nhiều khi tu chứng có một cũng cái sự tu tập về thiền định nó cũng cũng tương đối là tốt nó cũng hữu duyên có một số người khi người ta nghe được thì người ta tự cứ tự cho rằng vì ấy là Ờ, chuyên đi về thiền cũng sống ở chùa nghiêm thì lúc đó đó thì có một cái ông sư tạm gọi tức là ông sư như là ông sư đệ của vị đó đó mới tôn xưng vị đó như là một vị thánh a la hán có với mấy chú tiểu nó với mấy chú giới tử rồi sau lên khi đó, lên sa di cũng giờ nó nhỏ nhỏ ông sư đó đó là a la hán đó cho nên mấy chú phải biết tôn trọng như thế này tôn trọng như thế kia tiểu đó cũng dạy giáo lý cho mấy chú tiểu biết rồi thì Đức Chúa nói rằng một vị A La Hán tức không còn tham không còn sân không còn si à, tức là như thế này như thế kia thì các chú nghĩ thì thấy vị này còn những cái cái cái cái cái sở hành mà nó không phải là a la hán thì nói sau lưng cái chú sau lưng chứ con không nghe thì cái bạch hòa thượng thì sau đó cái cái chú tiểu đã nói cho con nghe đó sau sư đã nói à, sư sư đó đó là a la hán mà sau sư phụ sao con thấy sư phụ chỉ là a la hán thì bậc đó là ta không còn cái tham không còn cái bực bội không còn cái sân mà tại sao mà mà con thấy ông sư đó ngồi thiền như thế ông, ông buông thụ sao gọi là an hán được thì quả thật thì thì con mới nhắc khéo thôi con nói mình tu chứng không tu chứng tới đâu nhưng điều một câu chuyện đó, đó nguy hiểm mình tự mạo nhận mình bậc thánh như vậy mình phạm tội phạm tội đại giới bất công đủ thì con chỉ nói sơ xa, xa gần thôi thì từ đó về sau nó không còn cái không còn nghe cái cái cái, cái danh cái tánh đó nữa thì quả thật con người á khi mà chọn ngay cái điểm cái tự cái tự ngộ nhận cho rằng mình là như thế rồi được người khác khai tôn xưng lên rồi mình chấp mình chấp mình là như vậy hồi xưa của mình nó khi mà một số người ta ngồi thiền dù khi được cả tuần lễ vân vân thì các vị đó có nghĩa là họ mà ngồi yên ở trong cốc một tuần lễ thì họ đi, họ đi ra thì cho rằng họ cũng cũng là tầng thánh này tầng thánh kia thì cái điều này là chúng ta quý vị một vị chứng đắc thiền thôi mà cũng phải là đủ tam nhân nó không phải là một chuyện bình thường đơn giản mà để chứng thiền đâu chưa đến nó chưa mà chứng thánh chứng thiền đã là cực kỳ khó rồi còn chứng thánh là càng càng khó hơn nữa nhưng điều mà người ta cứ cứ tự ngộ nhận như vậy và ở đây quả thật khi mà cái cái mà mình không có đó mà bị người ta người khác chỉnh đốn cái là tự động mình mình giật mình mình đứng lại liền cái điều đó là sự thật bởi vì cái người ta không thật có thì người ta không thể nào mà người ta chứng minh và lộ diện thể hiện được thì người ấy sẽ dễ dàng sẽ dễ dàng bị bị cái bị cái cái cái cái sự ngộ nhận của mình và sau đó đó khi người ta biết được á, thì tự nhiên mắc cỡ hay là coi như là tự nhiên cảm thấy bị bị thối thất liền nhắc ngay cái yếu điểm của mình và cái tiêu chuẩn tiêu chí của mình không có không có được như vậy cũng như bây giờ là chẳng qua tức là y như mà mà đút lót chạy chọt à, rồi được cái cái chỗ này được cái chỗ kia ngồi đó như được khi mà người ta xét việc lại đó là không chỗ này không chỗ nọ thì chắc chắn rằng à, cái đó là một cái, cái yếu điểm của chính chính họ mà họ họ cứ họ nghĩ là họ giấu được rồi họ che được rồi nhưng khi không che được thì họ rất là là họ rất là là là là là là là, là, là nhột là khó chịu thì ở đây ở trong cuộc đời này nó cái chuyện đó là chuyện bình thường không chỉ riêng mà bái giá và hay hoặc là Uruvela Kaspa này mà được Đức Phật Ngài xác định rõ hay là vị chư thiên đã báo cho bái giá hay Đức Phật Ngài báo cho Uruguay lá ngươi không bậc thánh nhưng không phải là bậc A-la-hán bởi vì bậc đó đã đoạn lậu bậc ấy không còn sanh tử khổ đau không còn có những sở hành như thế này không còn những sở hành như thế nào thì à, khi khi bị bị bậc trí tuệ hay là các bậc thánh hay là Phật đã chỉnh sửa rồi thì chắc chắn rằng họ biết rằng chỉnh sửa ngay cái cái người ta không có không có cái thực chất không có thực tại đó không có cái thực thực cái thực mà họ đang có đó mà họ tự họ mạo nhận hay là tự họ họ che giấu để họ họ ngồi ở ngay cái vị trí đó họ tự cho mình là cao thượng như vậy ở trong cuộc đời này nó rất là nhiều mà cái sự tu tập á, thì nó đòi hỏi một cái điều này hết sức là căn bản là chứng thì không nói mà nói thì không chứng người ta không cần phải nói bởi vì nói nói ra để làm gì nó rất là nguy hiểm một số vị khi được người khác đỉnh lễ khi được người khác cúng dường khi người được người khác tôn trọng trên cái pháp hành của mình người ta thổi giáo trên cái pháp hành của mình nhiều khi tự mình tự cho mình như thế này tự mình cho mình như thế kia thì sau một thời gian các vị tu các vị bị sụp hầm khi các vị bị sụp hầm á tại sao như vậy thì cái lỗi đó là cái lỗi lớn so sánh bằng với với thiền định với đạo quả của các bậc thánh hay là hay là các vị đã chứng đắc thiền hay là các bậc thánh thì cái điều đó nó không đồng đẳng mà chúng ta cho là cái đồng đẳng như vậy thì chúng ta tổn giảm phước và cái đức chúng ta khó có tồn tại cái lỗi lầm cũng vậy nhiều khi mình mình ờ, chúng ta không nói phải rụt rịch những điều mà có tịch rụt rịch mà chúng ta nói cần nói như vậy những điều mà người ta không thật có cái đó mà người ta chẳng qua đó là một cái tự mãn đó là tự tự cảm nơi chính mình tự cho mình là như vậy chứ sự thật ra không ai công nhận mình cũng như mình mình tự mình phong lên mình tự mình cho mình là như vậy cũng như là con mèo khe con, con mèo khe con mèo dài đuôi chứ không phải có cái gì hết thì chính con mèo khe con mèo dài đuôi thì con mèo đó nó tự nó khen thì là của của nó, thôi chứ đâu phải là của ai thì cũng vậy họ tự cho rằng họ họ hay họ tự cho rằng họ giỏi thì là của chính họ chứ không phải là cái gì cả mà đây chính là cái điều mà ở trong một tinh thần mà tu tập ở trong một tinh thần hiểu biết á, thì các vị đó người ta cần phải có một cái cái sự vượt qua những cái sự tu chứng của mình hay những cái thành quả hay những cái cái gì mình đạt được nó chỉ là một cái cái cành lá hay chỉ là một cái à, cái cái cái cái bề ngoài của cuộc đời thôi chứ mà thật sự mình chưa được cái gì mình còn phải à, tạo nhiều công đức còn phải tạo nhiều bá la mật còn phải tạo nhiều cái phước báo thì khi chúng ta phải có một một, một cái đa dạng hình thể như vậy đó thì chúng ta mới có được chúng ta mới mới mới mới, mới, mới chiêm nghiệm được mới xử lý được những cái điều tốt đẹp chứ còn không thì ở trong cuộc đời này chúng ta rất dễ dàng dễ dàng bị thất bại bởi vì nếu một con người mà đơn giản bình thường thì người ta không cần thiết phải quan tâm mình mà khi mình nhiều cái cái lợi thế mình có nhiều cái cái điều kiện tốt á, thì người khác nhìn ngó và khi người khác nhìn ngó thì họ sẽ dò xét mà dò xét chính người nào mà con chết nó con ếch nó chết vì cái miệng đó cũng vậy đó nếu chúng ta ngã mạng chúng ta chúng ta cao ngạo chúng ta tự cho rằng mình cao thượng thì coi chừng người khác người ta đối với người trí hay là cả cái người người bình thường họ cũng ghét mà với người trí họ chỉ ra cho cái cái không thật có của chính mình thì điều đó nó hết sức là nguy hiểm vì vậy cho nên trong cuộc đời này tất cả chúng sinh tất cả chúng sinh đều phải có một cái đều phải có một cái cái cái cái, cái sự đau khổ mà cái cái cái bởi vì chưa là thành thánh thì dễ rơi vào những cái tình huống như vậy dễ dễ rơi vào những tình huống tức là hay tự mãn và hay có cái sự khoe khoang hay có một sự tự đắc mà cái sự khoe khoang cái sự tự đắc đó không phải chính do cái cái cái cái cái, cái khả năng của mình mà chẳng qua do cái cái cái vọng tưởng của chính mình và từ chỗ đó đưa đến cái sự đau khổ cho, cho chính họ là cái cái sự thất vọng cho chính họ khi khi mà mọi cái cái cái khi mà được khi bị người khác chỉ ra khi bị người khác à, hiển lộ ra cái thật không thật có thì điều đó hết sức là hết sức là buồn hết sức là xấu hổ thì cái bạch của thượng đứng cứ trên cái nhìn của chính con thì à, khi mà bị bị bị ra như khi mà bị hài khi mà bị chỉ cái cái cái yếu điểm của chúng mình ra như vậy thì họ rất là là là, là họ chế với liền và họ có một sự thay đổi đó là cái sự thật chứ không có là gì cả mà nếu như chúng ta suy nghĩ hiểu biết á, thì chúng ta có một cái cái cái cái cái tâm để mà mà mà mà mà mà, mà để để có một cái cái cái sự thành tựu thì chúng ta phải vượt qua cái cái khó khăn đó và dạ, thì đó đây chính là dạ, đó chính là vài lời của con nói như vậy nếu có điều gì không à, còn bố túc thực kính cái thỉnh qua thượng sa thú cái truyền à, thì đó à, tuệ quyền uh, ờ, sẽ được hỏi từ tòa pháp đang có còn ở trước máy không nếu được xin xin thưa pháp từ tòa đang trở lại với câu thảo luận số 3 giờ dạ, quý phật tử có thấy từ tòa pháp đang không vậy một lần nữa xin được hỏi từ tòa pháp đang có bạn ở trước máy không Ờ, thì tôi Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thì tôi Pháp Đăng nghe được xin thì tôi Pháp đã cho biết. Dạ. Um, thường tòa Pháp Tân ấy, thì Thảo Tân có thể trả lời cho câu thảo luận số 3 không? Nếu được xin thỉnh thì Thảo Tân trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. thường tọa Pháp Tân khi mà chúng ta đi sang các xứ Phật giáo là quốc giáo đó ví dụ như là ở Miến Điện ở Thái Lan vân vân thì cái sự cung kính lễ lại đó là một chuyện rất là bình thường à, người Phật tử đi vào chùa lại Phật gặp chư tăng đánh lễ vân vân thì theo thượng tọa pháp tân đó, nếu một người sống hàng ngày mà thường đánh lễ thường lễ bái đó thì cái việc đánh lễ lễ bái đó có giúp cho giảm thiểu được cái sự tự thị cao ngạo trong đời sống hay không tại vì trong xã hội tây phương có những người mà họ lớn trên nền văn hóa để kể cả người việt nam suốt cuộc đời họ chưa bao giờ biết lại ai cái gì hết và mà mình đi về các quốc gia đó đó mình thấy cái chuyện người ta lễ lại là chuyện rất là bình thường thì ờ, thì thọ tân có có nghĩ rằng cái sự uh, uh, lễ lại mà thường xuyên đó, nó giúp phần nào để chúng ta diệt trừ được cái tâm ngã mạn của mình không cái tính gì toàn Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính định lễ chư Tôn Đức kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng, à, thí dụ như mình ở trong một cái cái môi trường ở à, các cái nước quốc giáo, thì à, cái việc mà mình đảnh lễ chư Tăng, mình chào hỏi chư Tăng thì nó hết sức là bình thường. Yeah. Nó hết sức là bình thường nhưng mà rồi đó thì ờ, giống như hòa thượng nói ở phương tây thì chắc có lẽ là họ cũng không có quen cái cách chào của mình ừ, họ bắt tay họ gặp nhau họ bắt tay vậy thôi ôm nhau ừ, để tỏ cái thái độ chào vậy thôi ờ, nó nó tùy theo cái cái hoàn cảnh ở Việt Nam thì ờ, nó không có thuần nhất nhà nó không có thuần nhất không có thuần nhất như các cái nước quốc giáo là cái cách chào hỏi đánh lễ chư tăng nó hết sức là quen thuộc rồi là hết sức là thường tình mà mình thấy rằng cái việc đó là nên làm còn ở Việt Nam thì do rằng nó, nó nhiều lắm nó nó nó không có thuận không có thuận cho nên nó tùy vào mỗi người tùy mỗi người nếu như một người phật tử bình thường một người phật tử bình thường thì có lẽ là gặp chư tăng thì cái việc mà mình mình xá chào mình đánh lệ thì nó là nó là hết sức là bình thường và người ta cũng cần cần thiết để người ta làm những việc đó còn cái người mà người ta không có ảnh hưởng nhiều người ta không phải là phật tử thì cái việc mà thấy người ta kêu người ta chấp một cái tay để người ta chấp tay người ta xá chào thì cũng đã khó rồi chứ đừng nói cái việc mà người ta sẽ quỳ xuống người ta đánh lại yeah. khó chừng khi nào mà người ta là những người thuần túy thì có thể rằng uh, ờ, giống như là uh, một người phật tử thuần thành thì họ gặp chư tăng họ sát chào hoặc là họ đánh lệ thì cái chuyện đó nó nó bình thường nhưng mà ở đây đó em nghĩ rằng uh, nếu mà mình đặt vào ở trong một cái hoàn cảnh ấy, thì cái cái cái cái sự mà mình ờ, mình ờ, chào hỏi hay mình đánh lễ đó thì có nghĩ rằng là mình ờ, đã giúp cho cái việc mà làm cho cái cái cái, cái tự ngã cái cái cái cao ngạo của mình cái bản ngã của mình nó được được hạ xuống được lắng dịu đi bởi vì sao ở đây đó là cái việc mà nói như vậy đó để thấy rằng là Ờ, nếu như một người họ không thường tành thì cái việc mà họ họ họ xá chào họ đảnh lễ thì nó có nhưng mà nếu mà họ được quỳ xuống họ đảnh lễ họ được xá chào thì họ được hạ cái cái cái cái lòng mà cái tâm mà mà, mà cao ngạo của họ đó. một phần là để họ họ hạ xuống họ đã hạ xuống cái, cái bản ngã của họ như vậy thì có nghĩ rằng nó rất là nếu mà mình mình đi đến các cái nước quốc giáo cũng vậy đó giống như trong cái ở trong chùa ờ, cái văn hóa của mình là ờ, mình gặp những cái người với nhau mình xá chào ờ, thì mình chắp tay để trước ngực rồi mình cúi đầu thì một cái cái cách chào mình thấy nó nhẹ nhàng mà rất là đẹp cũng rất là hay yeah, dạ, rất là hay nhớ giống như là mình thấy là cái người người Thái hay là Ờ, một số quốc gia đó thì mình thấy rằng là dù là nhân viên công vụ hay là à, những cái quan chức gì đi nữa thì họ gặp nhà sư hay là họ gặp với nhau thì họ cũng cũng cũng cũng, cũng chào bằng cái cách mà chấp tay ờ, thì mình thấy rằng nó hết sức là bình thường cho nên ở đây con nghĩ rằng à, với một người mà mà mà mà, mà chào với nhau đó à, gấp tay mà xá chào hoặc là đảnh lễ thì con nghĩ rằng à, nó giúp cho mình à, có một cái gì đó nó ta gọi là cái sự thuần phục một cái sự quý kính nhà và sự quý kính để nó dẹp đi những à, cái bản ngã đối với người phương tây thì à, rõ ràng thì họ quen cái chuyện đó nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là họ họ cao ngạo họ cao ngạo họ cũng có thể có cái lòng mà uh, khiêm hạ chứ không phải là không có không phải không có cái tâm khiêm hạ nhưng mà rồi đó thì uh, cái cách của họ thì họ cũng không có quen là ở ừ, chấp tay xá chào đánh lệ chừng khi nào chừng khi nào ảnh hưởng đối với lại cái, cái văn hóa của Phật giáo họ trở thành những cái người tu hành với nhau eh, hoặc là những nhà sư rồi hoặc là họ thành những người Phật tử thì mình không nói nhưng mà ở đây con nghĩ rằng nếu mà mình mình là cái người người mà ảnh hưởng từ Phật giáo đó thì con nghĩ rằng ừ, bởi vì thì cái sự ảnh hưởng của Phật giáo của mình nó cái cách xá chào của mình hay là cái cách đảnh lễ của mình nó làm cho mình uh, nhu nhuyến cái tâm làm cho cái ờ, cái tâm của mình nó khiêm cung hơn à, từ đó thì mình nó cũng là tạo nên một cái hình ảnh đẹp hình hình hình ảnh đẹp tại vì vậy cho nên là à, con nghĩ rằng khi mà mà mà chào hỏi xá chào hoặc là đảnh lễ thì cái việc mà mình à, đảnh lễ chư tăng hay là việc mình xá chào chư tăng hay là mình gặp bạn với nhau đó thì à, người ta cũng đã có cái cách chào rồi mà nha ừ, tùy theo một cái văn hóa giống như người việt thì người nhỏ à, gặp người lớn thì khoanh tay chào còn ở trong phật giáo thì mình thấy rằng là cái việc mà mình chắp tay mình chào xá đầu hoặc là mình đảnh lễ thì con nghĩ rằng à, cái đó nó rất là uh, hay nó giúp cho cái cái cái cái cái tâm của con người nó được uh, uh, khiêm cung hơn uh, từ đó họ có cái uh, họ họ có được một cái uh, cái hình ảnh đẹp hình ảnh đẹp từ một cái người mà biết cung kính Ừ, tôi nghĩ rằng cái việc mà chắp tay xả chào hoặc là quỳ đảnh lễ một cách nhẹ nhàng đó, thì cái hình ảnh nó mình thấy rất là đẹp cho nên là ờ, dù ở trong cái hội chúng nào đặc biệt là trong Phật giáo thì ờ, ờ, do cái cái quen của mình thôi do cái thói quen của mình và ừ, khi mà mình mình mình có đảnh lễ thì có nghĩ là ít nhiều đã làm cho cái tâm của mình nó có cái sự khiêm cung hơn ở trong đời sống và mình uh, từ đó mình có thể là học hỏi mình có thể học hỏi những cái điều hay rồi có thể là mình có thể rằng uh, được uh, nhiều cái sự lợi lạc ở trong cái mà mình có cái tâm khiêm như vậy con xin có cái ý chia sẻ cái câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu kính thỉnh hòa thượng trở lại nam mô bút thầy xa thủ ký trình ờ, thì tòa pháp và ờ, tình uh, nếu hòa thượng tiểu sư cũng như thì tòa pháp đang có mặt ở trước máy và quý ngài có thể trả lời câu thảo luận được thì xin uh, quý ngài quan hệ cho biết uh, kính bạch chi tôn đức và thượng quý phật tử xin được tiếp theo lời của uh, thượng tọa uh, thầy quyền tòa pháp tăng um, thưa quý vị uh, nếu chúng ta để ý một chút được thì ờ, sự cao mạng hay là ngã mạng đó nó là một ờ, một thứ phiền não mà ăn sâu dấu kín ở trong lòng của chúng ta nó có thể biểu liệu biểu lộ bằng cách này hay cách khác thô hay tế nhưng mà nếu chúng ta có tin vào Đức Phật và tin vào lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng phải tin rằng giảm thiểu sự kiêu mạng nó mang lại cho mình nhiều cái lợi lạc trong bài uh, kinh ngày hôm nay đó, thì Đức Phật ngài có nói về một điểm mà chúng ta nên ý là khi ờ, ông Bà La Môn đến gặp Ngài và trong đầu ông có cái ý nghĩ rằng nếu Sa môn Gautama mà nói với ta thì ta cũng sẽ nói với Sa môn Gautama nếu Sa môn Gautama mà im lặng với ta thì ta cũng bị im lặng và bây giờ thì ông gặp Đức Phật thì đức phật ngài không nói gì hết ngài im lặng mặc dù ông ngồi đó thì thứ vị ờ, ông nghĩ rằng đức phật là người không có hiểu biết ở trong bản sớ giải nói rằng không hiểu biết ở đây đó là ông nghĩ rằng đức phật ngài không hiểu biết về cái cao thấp ở trong xã hội ông là người bà la môn sanh trong dòng dõi bà la môn tức là địa vị cao quý đang lại gặp một người cao quý một người gọi là biết điều biết chuyện đó thì người đó phải lên tiếng chào hỏi trong linh tính thinh như vậy và đức phật đã đọc được cái tâm trạng đọc được cái suy nghĩ của ông và ngài nói lên kệ ngôn ở trong kệ ngôn này ờ, đức phật ngài có dạy rõ đó là một người mà hiểu được cái lợi ích thì người đó chỉ nghĩ đến cái mục đích chứ không có nghĩ đến cái nhân ngã mỹ tử cái mục đích ở đây là là điều mà chúng ta cần hiểu là mình đi đâu có mặt tại đâu làm làm gì thì mình nên hiểu rõ mục đích và làm tròn cái việc đó ví dụ như là chúng ta đến chợ cái mục đích của đến chợ là để mua sắm thực phẩm hay mua sắm đồ xài chứ không phải đến chợ là để khoe của để khoe mẽ thấy rằng mình sang mình đẹp mình giỏi chúng ta vào chùa cái mục đích vào chùa là gì để nghe pháp để tu tập chứ không phải đi vào chùa để tự thị nói rằng mình ngon lành hơn người khác hay mình người khác chúng ta đến một nơi nào đó thì mình nên hiểu rõ cái mục đích thật sự mà chúng ta có mặt ở tại đó là gì khi mình thấy được cái mục đích đó, thì mình sẽ nhận ra được cái gì là cái cần làm chứ không phải là mình chạy theo cái ảo giác là mình có được người ta uh, tôn tôn trọng có được người ta đánh lễ có được người ta sùng mộ sùng bái hay không chuyện đó có quan trọng thì thưa vị khi ông bà la môn nghe đức phật dạy như vậy ông là một người thông tuệ và ông đã hiểu được ông hiểu được là đúng là lời dạy của đức phật có một vị đích thực giá trị đích thực đó là làm sao chuyển mê khai ngộ làm sao mình bớt đi cái chấp ngã và về điểm này đó thì chúng ta phải nhận rằng con người chúng ta rất ít khi thấy được rằng chấp ngã đó là đau khổ mà chúng ta cứ nghĩ chấp ngã là hạnh phúc cái niềm hạnh phúc của chúng ta là mình hơn người khác hoặc là có tài hơn hoặc có tiền nhiều hơn hoặc là ngoại hình đẹp hơn hoặc giả là có xe tốt hơn có nhà lớn hơn những cái hơn đó nó làm cho chúng ta hãnh diện và cái hãnh diện đó chúng ta làm tưởng nó là hạnh phúc nhưng mà không hạnh phúc không phải đến từ những thứ đó mặc dù đa số chúng ta có cái ảo giác là chính cái mà mình hơn người khác đó, là mình hạnh phúc ở trên thực tế đó khi mà chúng ta còn nuôi cái ý niệm hơn thua mình hơn mình mình và người mình thua người đó thì cái ý niệm mới làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn tại sao có những người suốt cuộc đời họ không tìm thấy được sự an lạc đích thực bởi vì họ luôn luôn cảm thấy kém cỏi họ luôn luôn cảm thấy kém cạnh hơn người khác và sự cấm kém kém cỏi cái bệnh này đó nó dẫn người ta đến những việc làm nông nổi thật ra có nhiều người hay nói xấu người khác hay biếm vẽ người khác hay nói xấu sau lưng người khác để làm gì tại vì họ có cảm tưởng rằng mình nói người khác xấu tức là mình tốt mình nói người khác dở tức là mình hay nhưng mà chuyện đời đó không phải vậy chuyện đời không phải là mình nhận chìm người khác hay là mình nói người khác dở có nghĩa là mình hay không phải như vậy hay mình nói xấu người khác nghĩa là mình tốt không có phải như vậy Mở trong cuộc đời này cái tốt cái xấu cái hay cái dở nó nằm ở tiêu chuẩn khác chứ không phải nằm ở cái sở chấp. do vậy uh, khi mà chúng ta đi vào những bài học như vậy đó quan để ý kỹ các câu phần ngôn những câu phần ngôn này một lần nữa khi mà chúng ta nghe pháp từng ngày từng ngày và hiểu càng rõ hơn thì bây giờ chúng ta nhận ra được tại sao mục đích của đạo Phật là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc tại sao mục đích của Đức Phật xuất hiện là để so với cái nỗi đau khổ chúng sanh trong cuộc đời chúng ta khổ phần lớn là do hiểu sai chấp lầm chúng ta khổ phần lớn như cái trường hợp mà mình nói nãy giờ là ai cũng nghĩ rằng chấp ngã là mà hạnh phúc chấp đây là tôi là của tôi là tự ngã của tôi là hạnh phúc kỳ thật á thì cái sự câu chấp đó đó nó làm cho chúng ta đau khổ đau khổ lắm mà mình không biết được thưa quý vị ờ, để nhận được cái hạnh phúc ngược lại với cái cái ảo giác về thị dục khuyến ngã về cái tôi cái ta đó thì thỉnh thoảng chúng ta nên sống một mình sống gần với thiên nhiên sống gần với thiên nhiên để cảm thấy con người mình nhỏ bé sống gần với thiên nhiên nhưng sống với núi cao hồ rộng thì chúng ta khiêm tốn hơn sống gần với thiên nhiên thì chúng ta không có so đo như là sống so đo con người với con người ngoài cái sống gần với thiên nhiên đó thì chúng ta nên sống ở gần các bậc thiện trí ngày xưa đức phật ngài có dạy là một vị tỳ kheo hay vị sa di ở nơi nào đó nhất là vị tỳ kheo dưới năm hạ bởi vì sa di còn nhỏ đó thì cố gắng tìm cái vị thầy có thể y chỉ tìm để nương tựa và Đức Phật cũng dạy trong đời sống chúng ta nên có Kriyana Mitta tức có thiện hữu bạn lành có bạn lành để mà thương có bạn lành để mà quý có bạn lành để mà làm tấm gương noi theo thì đó cũng là cách giúp chúng ta giảm bớt sự ngã mạn phải nói một điều rằng con người mà sống cái giây phút tự hào tự thị của mình khởi lên thì lúc đó mình không có tiến bộ được nữa ở trong kinh tăng chi đến đức phật có so sánh có tám nguyên nhân mà khiến cho khốn khổ không trôi ra biển được ở trong đó có một nguyên nhân là khốn khổ nó bị mắc cạn con người chúng ta thưa vị để đạt đến bến bờ của giải thoát của hạnh phúc thì đôi khi chúng ta không đến được nó không phải vì cái trở lực ở bên ngoài mà vì chính ở trong lòng đó là sự ngã mạn mình nhìn cho kỹ là không có ai mà tự phụ tự thị mà khiến cho người đó cao hơn hết những ai mà bổ ngực sinh tên nhiều á có thể nhất thời thuyết phục được người khác nhưng về lâu về dài chính họ làm cho khổ tại vì họ sống sai với sự thật người nào càng ngã mạn người càng càng dương dương tự đặt thì người đó còn càng sống rời xa thực tế và có một điều mình bảo đảm là không ai sống rời xa thực tế mà người đó lại được hạnh phúc hết không có tại vì chúng ta sống bằng ảo tưởng chúng ta sống trong thế giới ảo tự thị cho rằng mình cao quý cho rằng giỏi giang cho mình đẹp đẽ vân vân nhưng mà chúng ta không hiểu được giá trị của sự tương đối và chúng ta cũng không có thấy được giá trị của một đời sống mà bớt đi sự cao ngạo có những người đứng ra nói chuyện cái giọng rất hết xì xăng họ tưởng đâu là họ ông trời họ có thể vận chuyển cái vũ trụ này nhưng kỳ thật không có khi mà họ nói rồi đó thì sau đó năm dài tháng rộng nhìn lại đó thì thật ra đó chỉ là một nỗi sỉ nhục là bởi vì họ nghĩ họ có quyền mà không có quyền họ nghĩ rằng họ có quyền mà không có quyền nếu mình có quyền có quy thì mình đã đã lật ngược thế cờ mình đã lật ngược thế giới này rồi thành ra đó là một thứ ảo giác chúng ta càng sống càng nhận diện rõ cái gì là cái cái hữu hạn cái gì là cái mà mình không làm chủ được cái gì là cái mà mình phải chấp nhận cái bản chất tự nhiên á thì chúng ta càng giảm bớt ngã mạng và thưa quý vị chính những người ngã mạng cao ngạo á là những người bị những mũi tên đau nhất tại sao như vậy tại bình thường mình thấy rằng mình ngon lành tự tự nhiên mình tốt và tới ngày đó đó mình khám phá ra rằng mình bất lực khám phá rằng mình cũng thất bại khám phá ra rằng mình cũng tầm thường thành ra mình khổ mình khổ không phải là chỉ vì cái hoàn cảnh khổ không mà khổ là do cái cái ảo giác về chính bản thân của mình làm cho mình khổ kỳ thật thì những người khiêm tốn là những người sống gần thực tế và những người càng cao nào là những người sống xa thực tế không có ai sống tha xa thực tế mà những người đó thực sự là hạnh phúc hết không có càng sống xa thực tế thì bởi ờ, vì chúng ta càng khổ bởi vì chúng ta cứ ôm ấp một cái bản ngã mà bản ngã nó vốn nó không có thật mình nghĩ rằng mình hay mình giỏi mình tốt hơn người khác nhưng thực sự quả thật vì vậy ờ, nếu đọc ở trong kinh sách mà Đức Phật ngài dạy rằng người á mà muốn người mà hiểu biết được cái lợi ích của mình thì người đó sẽ nghĩ đến mục đích của công việc hơn là nghĩ đến rằng ai cao ai thấp ai hơn ai thua nghĩ đến nhân ngã bi thử tại vì sao tại vì mỗi người trong cuộc sống nếu chúng ta có một mục đích rõ ràng thì thậm chí chúng ta sẽ thấy rằng để đạt đến mục đích đó chúng ta cần quên đi cái bản ngã của mình một người đi học mà lúc đầu cũng tự cao tự thụ, tự phụ thì học không có giỏi được mình chưa học mà đã thấy mình tự cao rồi một người tu mà chưa có tu tới đâu mà tự phụ mình à, mình đạo cao đức rộng thì cũng cũng không cũng có vấn đề bởi vì uh, ờ, kêu bạn là một điều rất khó rất khó để áp đảo giống như là cơn giận như sự ham muốn mà kêu mạng nó trở thành một cái hiện tượng muôn thuở của chúng sanh trong đời này là sống cách nào cũng kêu mạng được hết sống cách nào cũng tự phụ tự thị hết và như vậy nó góp phần vào một cái ý nghĩa chung là tại sao con người chúng ta càng chấp thụ thì chúng ta càng tạo nên nhiều điều nông nổi tạo nên nhiều điều nông nổi thì chúng ta càng kéo dài cái cuộc hành trình sanh tử ở dưới cuộc cầm lúc này chúng tôi ờ, muốn chia sẻ với quý phật tử một cái khái niệm khác ở tại đây liên quan đến đời sống tu tập của người con Phật thưa quý vị ngày nay đó chúng ta hay gặp những trường hợp là cộng đồng Phật giáo đôi khi dùng những danh từ rất là hoa mỹ để kêu để gọi một ai đó ví dụ như là hòa thượng thượng tọa đại đức pháp sư thiền sư học giả vân vân họ gọi cái gì đó nhiều thứ tên gọi khác nhau không có sự chấp thủ chấp cả nào mà khiến cho chúng ta thực sự sự thăng hoa nhưng mà chúng ta lại lầm lẫn chúng ta tự nghĩ rằng cái đó là niềm hạnh phúc chấp cả không phải là hạnh phúc nó chỉ là một thứ hạnh phúc giả trá một thứ hạnh phúc trá hình không phải là hạnh phúc hạnh phúc thật quý vị quan hệ trời chúng tôi một chút nhé Và thưa chị giờ, ngoài cái việc sống gần với thiên nhiên, giúp chúng ta giảm thiểu ngã mạn, ngoài cái việc thân cận bạn lành giúp chúng ta ngã mạn, có một điều rất tốt để giúp chúng ta giảm thiểu ngã mạn, đó là tu tập thiền quán hay là quan sát sự vô thường. Một người càng quan sát cần nhận rõ tánh vô thường thì người đó sẽ càng hiểu được một điều rằng cái khả năng mà chúng ta làm chủ thế giới này cái khả năng mà chúng ta gọi là có thể bổ ngực sinh tên tới càng thấp đi bởi vì sao vậy bởi vì ờ, như ngài Takapala ngài nói rằng điều mà Đức Phật dạy khiến cho ngài nhận ra rằng thế giới này là vô hộ vô chủ ra đi bỏ tất cả và nhờ chúng ta càng tùy quán về vô thường tùy quán về khổ tùy quán vô ngã thì cũng giúp chúng ta giảm thiểu dạ, giảm thiểu cái sự cao cao mạng và tất nhiên trong đời sống hàng ngày của người tu Phật đâu cần chúng ta gặp ai cũng ờ, phải quỳ lại không phải chúng ta gặp ai thì chúng ta cũng phải nằm xuống cho ta trà đạo mình không phải như vậy cái thái độ cao ngạo cũng như thái độ mặc cảm tự ti nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền người ta càng cao ngạo thì ta càng mặc cảm và có nhiều người mặc cảm nó chỉ là dấu hiệu của sự cao ngạo đằng sau đó cái này là cái rất khó hiểu thưa quý vị nhưng mà mặc cảm và sự cao ngạo nó là hai mặt của đồng tiền chúng tôi lấy một ví dụ là một người sở dĩ mà họ cao ngạo tại vì họ đặt quá nặng cái sự sùng bái bản thân của mình và cái chuyện đặt nặng xuống mấy bản thân của mình đó thì rõ ràng nó cũng là một hình thái ngã mạn vì vậy ờ, khi mà một người chịu tu biết tu ngoài cái nhìn về thái độ khiêm cung nếu người đó thường suy niệm về vô thường khổ vô ngã thì nhất nó cũng sẽ làm cho người ta bớt đi bớt đi cái mà điều mà chúng ta gọi là những cái uh, câu chấp mà làm cho chúng ta khổ làm cho chúng ta sống không thực tế làm cho chúng ta sống mà với cái sự những cái, cái ác nghiệp như là tự tán quỷ tha cái lòng kiêu mạn nó là một thứ phiền não thưa quý vị nhưng mà khi mà đến cái mức gọi là khen mình dây người tự tán quỷ tha rồi đó thì đó là sự thể hiện hành động và cái hành động đó là một hành động rất vụng về hành động đó là một hành động không có gì uh, tốt đẹp hết thì đó là vài điều uh, chúng tôi muốn chia sẻ với quý phật tử trong uh, uh, buổi học ngày hôm nay và thứ gì uh, ngày mai uh, chúng ta sẽ có lớp học uh, kinh pháp cú và bị giảng sư là hòa thượng tuệ siêu xin được kết thúc chung chương trình sinh hoạt hôm nay của trung phật pháp Bút tâm á kính đảnh lễ uh, chư tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử chúc tất cả một ngày an lành một đêm an lành hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai năm một thời gian Sa thú sách thú lành thai, con tu nữ như Pháp cùng đầy chúng công dung. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng. Giác đẳng đã từ bi biên soạn, giảng giải cũng như đúc kết đại học ngày hôm nay để chúng con nghe, hiểu, có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và dạ con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú, sa thú lành thai, con tu nữ như Pháp, xin thay